Số 588 Phật Thuyết Tu Chân Thiên Tử Kinh Hán dịch đời Tây Tấn Thâm Tài Pháp Sư Trúc Pháp Hộ Ngồi nước Nguyệt Chi Quyển 1 Phẩm 1 Thưa hỏi về bốn việc Nghe như vậy, một thời Đức Phật Du Hóa tại tỉnh kỳ Hoàng, nơi khu lâm viên kỳ đã cấp cô độc nước xá vệ, cùng đại chúng tỳ kheo 1.250 vị hội đủ. Bồ Tát cùng một vạn và các thiên tử ở cõi dục cõi sắc và cõi vô sắc. Có chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát U Bà Di cùng với bộ, cùng với vô số trăm ngàn người trước sau vây quanh Đức Thế Tôn để nghe thuyết pháp. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi và Thiên Tử Tu Chân cũng ngồi trong chúng hội. Thiên Tử Tu Chân quan sát đại chúng đang ngồi yên lặng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sơ lại y phục, quỳ gối chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con có điều muốn thưa hỏi, xin Đức Thế Tôn phân biệt giải thích rõ. Đức Phật khen, lành tay, lành tay. <clears throat> Thiên tử, Ông đã vì mọi thế gian mà cầu đạt tất cả nghĩa tối thượng. Mới đem tâm niệm này thưa hỏi Như Lai. Theo chỗ hỏi của ông, Như Lai sẽ nói rõ để dứt mọi nghi ngờ. <clears throat> Thiên tử tu chân hết sức vui mừng, liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát được lòng tin chân thật nơi Pháp Đại Thừa? Thế nào là Bồ Tát được việc làm kiên cố, không hề khiếp sợ? Thế nào là Bồ Tát được phước tối thắng không ai sánh bằng? Thế nào là Bồ Tát có biết rõ về các hành không bị chướng ngại. <clears throat> Thế nào là Bồ Tát xa lìa vô minh phiền não, đạt được trí tuệ? Thế nào là Bồ Tát hội nhập nơi các biện tài, dũng mãnh không hề sợ sệt? Thế nào là Bồ Tát nương vào ý nghĩa và được lãnh hội mà có thể giữ gìn? Thế nào là Bồ Tát dựa nơi Pháp thâm diệu vượt hơn hạn thế tục? Thế nào là Bồ Tát cung kính thực hành theo lời dạy của Thế Tôn? Thế nào là Bồ Tát nương nơi Pháp để giáo hóa, dẫn dắt làm lợi ích cho tất cả muôn loài? <clears throat> Thế nào là Bồ Tát được trí tuệ thần thông không ai sánh bằng? Thế nào là Bồ Tát bị ma làm chướng ngại, nhưng tâm không lay động? Thế nào là Bồ Tát được trí sâu xa không ai bị kịp? Thế nào là Bồ Tát không bị pháp thế tục làm nhiễm ô? Thế nào là Bồ Tát một mình đi vào các hành thù thắng sâu xa? Thế nào là Bồ Tát biết dùng phương tiện quyền xảo, tùy theo căn cơ của chúng sinh để thuyết pháp? Thế nào là Bồ Tát vào cửa giải thoát, ở trong sinh tử mà không bị sắc dục lôi cuốn? Thế nào là Bồ Tát được phương tiện đặc biệt, chế ngự sự cao ngạo. Thế nào là Bồ Tát có được phương tiện nhân duyên, biết các việc đã làm? Thế nào là Bồ Tát có được phương tiện giới luật, xa liệt các kiến chấp? Thế nào là Bồ Tát có được phương tiện tiện xảo, giáo hóa tất cả chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát được nguyện an lành, thâm tâm, thanh tịnh? Thế nào là Bồ Tát được nhẫn được lực nhẫn nhục, tâm không sân giận? Thế nào là Bồ Tát được các pháp ba la mật đạt tới bờ giác ngộ, Thế nào là Bồ Tát cứu độ kẻ bần cùng, làm lợi ích cho tất cả? Thế nào là Bồ Tát được mọi người ở đời thương yêu cung kính? Thế nào là Bồ Tát có trí tuệ sáng suốt, được mọi người tán thán? Thế nào là Bồ Tát thực hành các công đức không cùng tận? Thế nào là Bồ Tát lập thệ nguyện kiên cố, được đến cõi Phật? Thế nào là Bồ Tát thường được tôn quý, nắm vững các pháp mà được tự tại? Thế nào là Bồ Tát đối với sự hành hóa của mình được mọi người tôn xưng là bậc thầy? Thế nào là Bồ Tát nắm vững các việc thấu rõ tất cả? Thiên tử tu chân thưa hỏi rồi thì im lặng. Đức Phật khen. <clears throat> lành, lành thay, lành thay. Thiên tử tu chân. Chỗ thưa hỏi thật sâu xa. Trí tuệ vượt hơn người đời. Mới nghĩ ra các việc ấy để hỏi Như Lai. Ông là Bồ Tát đã phát tâm cứu giúp chúng sinh thoát khỏi sinh tử. Hãy lắng nghe và lãnh thọ. Như Lai sẽ vì ông mà giải nói. Nói về ý nghĩa ấy vượt hơn chỗ đã hỏi để mau đạt được sự việc như vậy. Lúc đó, thiên tử lắng nghe và lãnh thọ. Đức Phật bảo thiên tử, Bồ Tát có bốn việc thực hành để có được niềm tin chắc thật nơi Đại Thừa. Những gì là bốn? Một, dùng phương tiện thiện xảo để hội nhập vào trí tuệ không bị lay động. Hai, đứng vững với đại bi, an trụ nơi lòng từ vô hạn. Ba, dùng ý nghĩa của giáo pháp tùy theo chỗ hỏi đến để giải đáp. <clears throat> 4. Xác lập vững nơi đạo, mau chứng thần thông, được trí hiểu biết về mọi thứ hiện có. Đó là bốn việc của Bồ Tát cần thực hành, để được niềm tin vững chắc nơi Đại Thừa. Đức Phật nói kệ, an trụ phương tiện quyền xảo, trí tuệ thấu tỏ không cùng, nguyện hành đại bi rộng khắp, ban vui giải thoát cho người, nhờ phương tiện rõ nghĩa Pháp, được kết quả không chướng ngại, chứng thần thông giáo hóa người, cho nên không thể hủy hoại. Lại nữa thiên tử, và ta có bốn việc thực hành để chỗ tạo tác kiên cố, không kiếp sợ. Những gì là bốn? Một, tinh tấn không thói lui. Hai, làm thanh tịnh thân mình và khiến cho người khác được thanh tịnh. Ba, tâm ý hoàn toàn vắng lặng, đạt đến chỗ sâu xa của đạo. Bốn, đối với Pháp Phật không hề chán mệt nên đạt được mọi thành tựu. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành, để chỗ tạo tác luôn kiên cố, không kiếp sợ. Đức Phật nói kệ, An trụ vững nơi tinh tấn, ở trung đạo không nhị biên, thanh tịnh không hề cấu uế. Thân miệng ý hành cũng vậy, tạo tác thường luôn vắng lặng, do đó hợp nghĩa Phật thừa, mong cầu lợi ích không chán, thường nhớ nghĩ về Pháp Phật. Bốn sự việc ở trên đây, ví dụ cần phải giữ gìn, người nào an trụ Pháp ấy sẽ được thẳng đến đạo quả, thông suốt hết thảy trong ngoài, liền sớm được chứng đắc đạo, hiện tại ở trong ba cõi, không lâu sẽ làm Pháp Vương. <clears throat> Lại nữa thiên tử Bồ Tát có bốn việc thực hành để được phước đức thù thắng, không ai sánh bằng. Những gì là bốn? Một, dùng bát nhã ba la mật chỉ dạy khắp các Bồ Tát. Hai, người chưa phát tâm Bồ Đề thì khuyến khích họ phát tâm. Ba, người thường thực hành ba pháp nguyện. Một là giới, hai là trí tuệ, ba là bình đẳng. Ứng hợp với sự việc này để tạo công đức, không giận dữ. Bốn, tâm luôn nhớ nghĩ về đạo, không hề buông thả. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được phước đức thù thắng không ai sánh bằng. Đức Phật nói kệ. <clears throat> dùng trí tuệ ba la mật, chỉ dạy người được thông suốt, đưa chúng sinh trụ vào đạo. Thường dùng tâm Bồ Đề ấy, khuyến khích người hãy gắng sức, làm cho họ phát đạo tâm, không thoái chuyển nơi ba phẩm. Nếu người tương ưng việc này, thì phù hợp với nghĩa đạo, tất cả việc làm, tất cả việc đã làm ấy là đã thành tựu công đức lần được tiếp cận nơi đạo. <clears throat> Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc thực hành để nhận biết được các hành, không còn bị ngăn ngại. Những gì là bốn? Một, mọi sự tạo tác thường dùng trí tuệ, không nên tùy tuyển. Hai, biết các pháp đều do nhân duyên sinh ra, nên xa lìa ngã, ngã sở, không sân giận. Ba, dùng pháp không để thâu giữ tất cả. Bốn, xa lìa ái dục, hiểu rõ về sáu trần. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để nhận biết được các hành không còn bị ngăn ngại. Đức Phật nói kệ, tạo tác thường dùng tuệ, không nghịch không tùy tiện, thường dùng sức phương tiện, không chấp vào các kiến. Pháp này là không tịch, quyết không lìa bỏ người, vượt qua các cõi dục, trong ngoài đều thanh tịnh, pháp tối thượng như thế. Đã an trụ bốn việc, liền được trí vô ngại, chứng tuệ ba la mật. <clears throat> Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc phải thực hành để xa lìa vô minh phiền não, đạt được trí tuệ. nghĩa như là bốn. Một, chỗ lãnh hội không nhàm chán. Hai, ứng hợp với sự mong muốn của người đại thuyết pháp. Thuyết pháp không có sự mong cầu. Ba, tất cả mọi sự tạo tác đều như huyễn đối với pháp giới. Trí tuệ không bị hủy hoại. Bốn, ngay lúc phát tâm Bồ Đề là nhập vào thành chánh pháp. Đây là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để xa lìa vô minh phiền não đạt được trí tuệ. Đức Phật nói kệ, thường cầu học rộng, nghe không chán đủ, quán sâu nghĩa pháp, đáp ứng mong cầu. Được tổng trì rồi, tự mình nói ra, không lệ thuộc người. Có người lãnh thọ, tạo tác như mộng, như huyễn dọn nắng, thấy tất cả pháp, tối tâm như vậy. Giả bày tu tập, không hoại chánh pháp, phát tâm thanh tịnh, xa lìa khổ thọ. Các pháp như vậy rất là thù thắng. Kinh này tôn quý, thường phải gần gũi, lìa bỏ vô minh, được trí tuệ sáng, ở trong ba đời, như mặt trời soi. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc thực hành để hội nhập vào các biện tài dũng mãnh, không còn sợ hãi những gì là bốn một Đạt được Đà La Ni, ghi nhớ không quên. hai Có khả năng giải đáp những điều thưa hỏi để dứt trừ sự nghi ngờ của họ. ba Dùng đại bi giáo hóa tất cả chúng sinh, hội nhập vào Pháp không. bốn Mọi hành động đều xa lìa việc làm của ma, nên có được trí của thần thông. Đó là bốn việc Bồ Tát còn thực hành để hội nhập vào các biện tài dũng mãnh, không còn sợ hãi. Đức Phật nói kệ, đã được Pháp tổng trì, nghe rồi thì không quên, giải đáp các câu hỏi, đoạn trừ mọi nghi ngờ, đã bị giáo hóa khắp, ở tất cả mọi nơi, thần thông đã đạt được mà không thể quấy nhiễu. Bốn sự việc như thế, Bồ Tát cần Bồ Tát nên thực hành. Như vậy ở trong chúng, dứt bạc mọi kiếp sợ. <clears throat> Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để lãnh đoạn nghĩa đã nghe thì giữ gìn, những gì là bốn. Một, đã lãnh thọ rồi đều có thể giữ gìn. Đối với điều được lãnh hội hay không được lãnh hội thì cũng không chấp về sức lực, của không chấp sự giữ gìn, không chấp sự đạt đến. Hai, các âm thanh không phải là chánh hạnh đều nên xa lìa, các pháp đều bình đẳng, giải thoát. Nếu được khen ngợi về nghĩa thì xem như là âm vang. Ba, nếu nghe nơi phương các có giảng nói kinh thâm diệu, thì nên đích thân đến để cầu nghe. Bốn, hồ nhập vào nghĩa vắng lặng, dứt mọi loạn động. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành nhằm đạt được nghĩa, đã lãnh hội để giữ gìn. Đức Phật nói kệ, tuy muốn hiểu rộng pháp, không chấp vào chỗ nghe, không chấp vào năng lực, do nghĩa được pháp yếu, âm thanh trong ba cõi. Không phải hành chánh đạo, tiếng khe như âm vang, biết nghĩa này cũng thế. Đã lãnh hội như vậy, quán thọ hành đúng nghĩa, thực hành không tùy tiện, người nghe nói vui mừng. Nghĩa ấy là bậc nhất, pháp tính không loạn động, hành pháp thâm diệu này, kính vân theo người ấy. <clears throat> Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc thực hành để nương theo pháp thâm diệu, siêu việt hơn hẳn thế gian. Những gì là bốn? Một, tập hợp mọi người để giảng nói Pháp. Hai, ở trong đại chúng hiện bày sự vô thường. Ba, khuyến khích người thực hiện đại hỷ xã để đạt được giác ngộ theo ý nguyện. Bốn, nhằm lìa bỏ những vật sở hữu, chỉ ăn trụ vào chốn vắng lặng. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt đến chỗ dựa nơi Pháp thâm diệu, siêu việt hơn thế tục. Đức Phật nói kệ, Tại nơi thành lớn, tương ở trong ấy, nhờ trí sáng suốt dùng để thuyết pháp. Thân trụ trong hội, chỉ dẫn mọi người, dâm dục buông lung, hiện bày vô thường. Hợp nơi chúc cúng dường, ta người cùng nương, khuyên giúp thực hiện, nhờ đó giác ngộ. Ở nơi có có thể không, thường niệm lìa bỏ, tâm luôn nguyện cầu, ở chốn thanh vắng. Lại nữa, thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được sự cung kính, thuận theo giáo pháp của Thế Tôn. Những gì là bốn? Một, tâm thường ở nơi đạo, hoàn toàn không xa lìa. Hai, nghe rồi thì dốc thọ trì, nhớ nghĩ, không hề quên. Ba, thuận theo lời dạy. Có sự mong cầu thì luôn thuận hợp. Bốn, tu tập pháp không, vô, hội nhập nơi tất cả pháp. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được sự cung kính, thuận theo giáo pháp của Thế Tôn. <clears throat> Đức Phật nói kệ, thân thọ nhận các khổ, tâm Bồ Đề không chuyển, được nghe Pháp sâu diệu, đó là bậc đạo sư. Tâm miệng nói điều gì, thân làm đúng như vậy. Tu tập các không tuệ, hiểu rõ ràng các Pháp. Phụng hành lời đã dạy, lìa tham dục sân si, không trở nại biến nhát, không giận không mong cầu. Mười phương Phật khen ngợi, tán tháng công đức ấy. Nếu tuận theo lời này, Pháp tuệ không ai bằng. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc thực hành để nương theo giáo Pháp nhằm dẫn dắt, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh những gì là bốn. Một, thân ăn trụ nơi pháp không nên có thể vì chúng hội tiết giảng giáo pháp đại thừa. Hai, từ mình điều phục tâm ý, xa lìa châm dục mà được niết bàn là khiến chúng hội được điều phục tâm ý để nói pháp giải thoát. <clears throat> Ba việc làm tự thân đã được đầy đủ nên đạt đến đạo quả là khiến cho tất cả chúng sinh an trụ và pháp đại thừa. bốn Tự thân cầu pháp, hiểu rõ các pháp thâm diệu là chỉ dạy người cầu pháp. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để nương theo giáo pháp nhằm dẫn dắt, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đức Phật nói kệ, dạy dỗ mọi người, lãnh thọ pháp không, điều phục tâm tham, được trụ niết bàn, đạo đức thù thắng và đại thần thông, dùng pháp bố thí, dạy người giác ngộ, việc làm đầy đủ, được tâm bồ đề, ở giữa mọi người, khiến đến đại thừa. Thương cầu giáo pháp, hội nhập diệu lực, vì chúng thuyết giảng, cũng không tăng giảm lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được tuệ thần thông không gì sánh kịp, những gì là bốn. Một, thường xuyên tu tập bốn phạm hạnh thanh tịnh. Hai, luôn ở chỗ tịch tỉnh. Ba, hội nhập vào pháp nhẫn sâu xa. Bốn, thân tâm dốc gắn liền với trí tuệ. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được tuệ thần thông không gì sánh kịp. Đức Phật nói kệ. Thường tu phạm hạnh, tự mình luyện, tự mình lập nguyện, thường thích vắng lặng, ở chỗ thanh tịnh và pháp sâu xa, thẳng đến nơi đạo, thân tâm bình đẳng, đạt được trí tuệ, ứng hợp như vậy, thực hành cũng thế, với năm thần thông đã được thông đạt, tự tại mười phương, ở trước chư Phật, giáo hóa dẫn dắt tất cả chúng sinh. Lại nữa, thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành. Dù bị ma quá nhiễu, tâm cũng không lay động, những gì là bốn. Một, an trụ nơi thiền thứ tư khiến hội nhập vào Pháp không. Hai, thường thể hiện tâm đại bi, cô giúp tất cả chúng sinh. 3. Siêng năng cúng dường tam bảo, không biết chán đổ. 4. <clears throat> Dùng phương tiện quyền xảo để an trụ vững chắc nơi sáu pháp ba la mật. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đối trị với việc ma hiện các điều quái dị mà tâm không lay động. Đức Phật nói kệ, trụ pháp không dứt tưởng, an trụ nơi bốn thiền, tâm đại bi rộng lớn, khi chúng sinh an vui, thông suốt nơi sáu nơi pháp báu, không dứt cũng không đoạn, trên các ba la mật là phương tiện dẫn dắt. Tâm không gì hủy hoại, trụ vững không lay động, hết thảy bốn thứ ma, thảy đều thu phục được. Tất thấy tất cả mọi người ở trong lưới của ma, thì hiện đạo Niết Bàn, khiến họ phát Bồ Đề. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được trí tuệ sâu xa, không đâu sánh được những gì là bốn. Một, thường suy nghĩ để hội nhập vào Pháp thâm diệu. Hai, đối với việc xấu ác thường tránh xa, 3. Luôn lo nghĩ về tất cả chúng sinh, khiến họ được ứng hợp với nghĩa của Pháp. 4. Điều phục kẻ ương ảnh mở bày cho người tối tâm, để họ đạt được trí vô ngại của Phật. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để chứng được trí tuệ sâu xa, không đâu sánh được. Đức Phật nói kệ, tâm thường suy nghĩ, hội nhập Pháp không, sao bỏ điều quấy, ứng hợp nghĩa chánh, nhập vào niệm này, lo nghĩ chúng sinh, được trí sâu xa là tâm tối thắng, Thu phục ương ảnh mở bày kẻ tối, khi phát bồ đề, đủ nơi đại thừa, trí tuệ thần thông, việc làm đã xong. Được trí sâu xa, không đâu sánh kịp. <clears throat> Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành thì không bị pháp thế gian làm cấu nhiễm. Những gì là bốn? Một, nếu được lợi dưỡng, vui thích danh tiếng, lời khen thì không lấy đó làm niềm vui. Hai, nếu không có lợi dưỡng bị khổ đau, không danh tiếng, bị che bai thì cũng không lấy đó làm buồn rầu. Ba, Thương vào thân năm ấm để nuôi dưỡng tất cả. 4. Nếu thọ thân năm ấm thì bị thì thị hiện chỗ không tích tụ. <clears throat> Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để Pháp thế tục không thể làm cho cấu nhiễm. Đức Phật nói kệ, nếu có lợi dưỡng tiếng khen, nên được tất cả niềm vui. Có người khen ngợi cũng vậy, tâm cũng không lấy làm mừng. Khổ đau, không lợi, không danh. Người trí không lấy làm buồn, như hoa sen không nhiễm bùng. Việc làm ở đời cũng vậy. Hoặc hiện thọ thân năm ấm. Dùng thân này giúp tất cả, các ấm đã diệt tận rồi. Nghĩ thân này như huyển hóa, thực hành theo pháp thế gian, không bị đời làm cấu nhiễm, khi chúng sinh được an vui, nhờ giới đức làm hương hoa. <clears throat> Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để một mình hội nhập vào hạnh thù thắng sâu xa, những gì là bốn. Một thân này cũng chẳng phải thân này. Hai, người ấy cũng chẳng phải người ấy. Ba, các pháp đều vắng lặng. Bốn, trí tuệ không hề chấp trước. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để một mình hội nhập vào hạnh thù thắng sâu xa. Đức Phật nói kệ, thân này chẳng phải thân, người ấy chẳng phải người, pháp vắng lặng cũng vậy, tuệ cũng không chấp vướng. Lại nữa, thiên tử Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được trí phương tiện thiện xảo, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp. Những gì là bốn? Một, chánh đắc thần thông. Hai, được trí tuệ không chướng ngại. Ba, được đạt được trí tuệ biện tài. Bốn, thề nguyện luôn thanh tịnh. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt trí phương tiện thiện xảo tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp. Đức Phật nói kệ, đã đạt được thần thông, trí tuệ không chướng ngại, trí biện tài như vậy, hành nguyện đều thanh tịnh, thấy biết căn cơ người, ứng hợp mà thuyết pháp. Người nghe tự lãnh thọ, không nghi ngờ giải thoát. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để hội nhập vào pháp môn giải thoát ở trong sinh tử mà không bị sắc dục lôi cuốn. Những gì là bốn? Một, an trụ nơi pháp không, nếu thấy người bị trói buộc liền độ thoát cho họ. Hai, <clears throat> đối với chỗ vướng mắc nên nơi ở, đối với chỗ vướng mắc <clears throat> nơi các hành cũng giúp giúp họ giải thoát. Ba đã đạt được vô nguyện an ổn khẳng định việc giáo hóa tất cả chúng sinh. Đối với phương bốn đối với phương tiện thiện xảo, dùng trí tuệ thể hiện các pháp đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để hội nhập vào nẻo giải thoát ở trong sinh tử mà không bị sắc dục lôi cuốn. Đức Phật nói kệ, đã chứng đắc pháp không, thoát khỏi sự trói buộc, vô tướng được thành lập, vượt khỏi mọi chấp trước, đã chứng được vô nguyện, an vui và quyết định. Tuy chỗ ở chúng sinh, giáo hóa cho tất cả, dùng quyền tuệ dạy người, trụ vào cửa giải thoát, không dừng cõi vô sắc vào thẳng nơi Niết Bàn. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được phương tiện thù thắng, chế ngự sự cao ngạo, những gì là bốn. Một, thấy biết khắp các pháp giới. Hai, hiểu rõ nguồn gốc của sinh tử, dùng pháp để độ thoát muôn loài. Ba, biết thân là nguồn gốc của tham dục. Bốn, tu tập đạt đến giải thoát, không nghi ngờ các pháp. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được phương tiện thù thắng, chế ngự sự cao ngạo. Đức Phật nói kệ, quan quán khắp đều thấy biết tất cả các pháp giới, Tâm không có hạn lượng, đã thấy sự bình đẳng. Nếu nơi gốc của thân, ở dục mà tự tại, dùng phương tiện thù tán, ứng hợp đề thuyết pháp, tất cả không chấp trước, các pháp đều vắng lặng, không sinh cũng không khởi. Mọi hiện hữu đều diệt, không kiêu mạng tự đại, chế ngự mọi cao ngạo, dùng các trí phương tiện, khiến nhập vào Niết Bàn. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được phương tiện nhân duyên, nhận biết các việc đã làm, những gì là bốn. Một, nhờ bố thí nó được phước, đức giàu là giàu sang. Hai, nhờ trì giới nó được sinh lên cõi trời. Ba, nhờ học rộng nó được trí tuệ lớn. Bốn, nhờ tu trì quán nó sẽ liền sinh tử. <coughs> Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được phương tiện nhân duyên nhận biết các việc đã làm. Đức Phật nói kệ, bố thí được giàu sang, đó chính là phước báo. Trì giới được sinh thiên, đó chính là phước báo. Học rộng không tham dục. Tuệ lớn là phước báo thiên định không chấp trước, đó chính là phước báo. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được phương tiện về giới luật sẽ liệt các kiến chấp. Những gì là bốn? Một đối với pháp thường, tâm không chấp trước. Hai đối với pháp vô thường, ý không thay đổi. Ba, thấy rõ pháp sinh khởi và nguồn gốc của sinh tử đều là do 12 nhân duyên hòa hợp mà sinh ra. Đã thấy biết như vậy rồi thì nên không còn tạo tác về sinh tử. <clears throat> 4. Thấy các pháp sinh diệt và sinh tử diệt. Hiểu rõ chính là do 12 nhân duyên tan rã hoại diệt. Đã thấy biết như vậy rồi thì ở trong ba cõi không còn tạo tác nghiệp hoại diệt. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được phương tiện nơi giới luật sẽ liệt các kiến chấp. <coughs> Đức Phật nói kệ. Đối với kẻ chấp thường, chỉ rõ việc vô thường, ở trong nẻo vô thường mà hiện bài chánh pháp, hoặc vì hết thảy người, và nói nghĩa nhân duyên, người nghe mười hai pháp, tâm đều được thanh tịnh. Khắp tất cả mười phương, Thế Tôn đều thuyết giảng, si là gốc sinh tử, theo đó mà phát sinh, các pháp sinh khởi ấy cũng hoàn toàn không diệt, nhân duyên đã dứt hết, không còn mười hai duyên. <clears throat> Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được phương tiện khéo léo, có giúp tất cả các loài. Những gì là bốn? Một, xem tất cả chúng sinh đều là chỗ thân thuộc, nhằm để chỉ dạy đạo. Hai, công đức đã tạo nên phải luôn tinh tấn thực hiện. Ba, ở trong sinh tử mà cầu đạt niết bàn. Bốn, tùy theo sự ưa thích của chúng sinh để độ thoát, thực hành theo phương tiện thiện xảo, không bị ái dục làm cấu ế. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt được phương tiện khéo léo, cứu giúp tất cả chúng sinh. Đức Phật nói kệ, khi tất cả chúng sinh trụ vấn đạo Bồ Đề, những công đức đã tạo không có ý muốn dừng, ở trong chốn sinh tử mà cầu đạt Niết Bàn, theo mong muốn của họ, nhân đó mà cứu độ. Tâm ý thường nhớ nghĩ, gần gũi nơi Pháp này, nhờ phương tiện thiện xảo, hiểu rõ hết tất cả. Chỉ thường muốn cứu giúp, vô số các quần sinh, nắm vững nhất thiết trí, đều mong chống chứng đắc. Là nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được nguyện an lành, thân ý luôn thanh tịnh, những gì là bốn. Một, không tham lam kiêu kiệt. Hai, khi bố thí không lựa chọn phân biệt. 3. Kiên trì giữ giới. Hành động của thân ý thường nguyện hợp với đạo. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt được nguyện an lành, thân ý luôn thanh tịnh. Đức Phật nói kệ. Chất phát không kêu kiệt, giữ giới tịnh không lỗi, tru vấn không lay động, ví như núi tu di. Hành động của thân ý, thương nguyện ở nơi đạo, nên được sự an lành, không lâu sẽ chứng đắc. Là nữ thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được diệu lực nhẫn nhục, tâm không còn sân hận, những gì là bốn. Một, đối xử với tất cả mọi người như cha mẹ thương con, cũng như thân mình không khác. Hai, nếu bị đánh cắt chích, làm cho thân chịu đủ các thứ khổ thì xem như không có thân, không có lo buồn. Ba, điều rõ pháp không, nên xa liệt các kiến chấp. Bốn, thường tự ăn năn các việc làm ác của thân, thấy lỗi lầm của người khác thì không luận bàn, đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được diệu lực nhẫn nhục, tâm không còn sân giận. Đức Phật nói kệ, xem chúng sinh như mình, như cha mẹ thương con. Thường dùng tâm đại từ, giáo hóa khắp muôn loài, nếu khởi tâm sân giận, biết cách diệt trừ ngay, để hiểu rõ pháp không, nên nhẫn nhục đệ nhất. Nếu thân làm xấu ác, thường phải tự an năng, thấy lỗi lầm của người, hoàn toàn không xen vào. Với tất cả chúng sinh, ta đều độ thoát hết, ngay cả lúc trong mộng, chưa từng khởi tâm sân, lại nữa, thiên tượng Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được các pháp ba la mật đạt tới bờ giải thoát những gì là bốn. Một, tạo vô số phước đức. Hai, chỗ tạo tác nơi trí tuệ là không cùng tận. Ba, dùng một pháp ba la mật để làm viên mãn các pháp ba la mật khác. Bốn, phát tâm tạo các công đức nhưng không mong cầu gì khác, chỉ cầu chứng đạt nhất thiết trí. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt được các pháp ba la mật đạt tới bờ giải thoát. Đức Phật nói kệ, ta phước đức không chán đủ, do các dòng chảy về biển, tụ tập trí tuệ vô cùng nên để an trụ Phật thừa, chỉ dùng một ba la mật, viên mãn các ba la mật, phát tâm thực hành các việc, thường mong cầu nơi chánh đạo, để vượt sang bờ giải thoát, các ba la mật cũng vậy, để nhập vào thành Niết Bàn. Được như vậy chẳng gì khó. Lại nữa, thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh bị thiếu thốn, nếu như là bốn. Một, có ca báu vô tận. Hai, có giáo pháp vô cùng. Ba, đạt được thần thông. Bốn, tâm bình đẳng như đại địa. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh bị thiếu thốn. <clears throat> Đức Phật nói kệ, kho phước đức là vô cùng, giáo hóa, pháp giáo hóa cũng vô tận, đặc trí thần thông vô ngại, tâm mình đẳng như đại địa, pháp ấy thật khó suy lường, đã được an trụ nơi đạo, người ấy tạo nhiều lợi ích, liền mau chứng Phật đạo. Lại nữa thiên tử Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để được mọi người trong thế gian cung kính, những như là bốn. Một, tu tập bốn phạm hạnh. 2. Thực hành bốn ân để cứu giúp chúng sinh. 3. Đạt trí tuệ về bốn đế. 4. Đạt được bốn biện tài vô ngại. Một là nghĩa vô ngại, hai là pháp vô ngại, ba là từ vô ngại, bốn là nhạo thuyết vô ngại. <clears throat> Đây là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để được mọi người trong thời gian cung kính. Đức Phật nói kệ, rồi bốn phạm hạnh thanh tịnh, thường ưa thực hành bốn ân, đạt trí tuệ và bốn đế, đem ban bố cho mọi người. Do ân này được độ thoát, nên tuyên giảng và giao và trao truyền. Nhờ lực nhờ thực hành bốn ân ấy, nên được mọi người cung kính. Lại nữa, thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt trí tuệ sáng suốt, được mọi người khen ngợi, những gì là bốn. Một, hiểu biết tất cả, không phải phạm giới, không còn nghi ngờ. Hai, được an lạc nơi thiền định, không bị não hại. Ba, đạt thiền định, các căn vắng lặng. 4. Tự mình được an ổn không còn tham đắm, việc làm không tổn hại, chứng được trí tuệ. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để có trí tuệ sáng suốt, được mọi người khen ngợi. Đức Phật nói kệ, nghe đầy đủ rồi tọa trì, nhờ trì giới được giải thoát. Người như vậy không còn nghi, được an vui nơi thiền định, tự mình ở chốn vắng lặng thì các căn được yên tĩnh, thân an ổn không còn tham, chứng trí tuệ không tổn hại. <clears throat> Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để đạt được công đức không cùng tận, những gì là bốn. Một, đức tin được đầy đủ. Hai, tinh tấn được đầy đủ. Ba, đại bi được đầy đủ. Bốn, công đức đã tạo, chỉ dốc mong cầu đại thừa. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để đạt được công đức không cùng tận. Đức Phật nói kệ, dùng lòng tin kiên cố, không gì làm lấy động, thường tu hành tinh tấn, nên được năng lực lớn. Đại từ không cùng tận, đại bi vô cùng cực, thường vì các chúng sinh thực hành đạo cao cả. Nhờ như, như vậy cho nên được công đức vô tận, dần dần được tăng trưởng đạt đến chỗ không lường. Như lúc mặt trăng tròn, sáng ngời không tì vết, thường ở trong các sao, ánh trăng không bị che. Lại nữa, thiên tử, Bồ Tát có bốn việc còn thực hành để giữ vững pháp căn bản, đạt đến quả vị Phật. Những gì là bốn? Một lời nói ra hợp với thân ý, hai thọ trì pháp chính yếu, ba tâm an ổn, được trụ nơi đạo, bốn ý vững chắc như kim cang. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để giữ vững pháp căn bản đặt đến quả vị Phật. Đức Phật nói kệ, lời nó lời đã nói ra, hợp ước việc làm đều được yêu kính phụng trì chánh pháp tâm đại an trụ nơi đạo Bồ đề thân được vững chắc giống như kim cương như thế gọi là thực hành bốn việc bậc trí sáng suốt thường tu pháp này tâm không do dự vì đã đặt định trụ vững pháp yếu hội nhập cõi Phật là nữ thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để thường làm bậc tôn quý, nắm vững các pháp mà được tự tại, những gì là bốn. Một, được năng lực của trí tuệ, không giao sức của lực mà có. Hai, đạt được diệu lực của trí tuệ sáng suốt, lìa bỏ ngu si mê mờ. Ba, tâm được tự tại, không bị ma dẫn dắt. Bốn, đã đạt được các pháp tổng trì, tùy theo sự ưa thích của mọi người để thuyết pháp. Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành để thường làm việc tôn quý, nắm vững các pháp mà được tự tại. Đức Phật nói kệ, đạt được trí tuệ dũng mãnh, không lệ thuộc sự ham muốn, trí tuệ sáng diệt ngu si, vượt thoát khỏi các kiến chấp, tâm tự tại, ma điều phục, được tẩm trì, giỏi hỏi đáp, dạy bảo người, không hại mình, cho nên mau được quả, được đạo quả. <clears throat> Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành với sự hành hóa, liền được tôn xưng là bậc thầy. Những gì là bốn? 1. Không sân giận 2. Thường cung kính mọi người 3. Không dâm dật 4. Ý thuần thục Đó là bốn việc Bồ Tát cần thực hành với sự hành hóa, liền được tôn xưng là bậc thầy. Đức Phật nói kệ, tâm niệm không sân giận, thường giữ sự cung kính, thuần thục đạt đến đạo, bậc thầy ban trí tuệ, khéo bày các phương tiện, đời đời được tôn quý, thế gian đều quy ngưỡng, tất cả cung kính lễ. Lại nữa thiên tử, Bồ Tát có bốn việc cần thực hành để nắm vững các việc, không việc gì là không tỏ rõ những gì là bốn. Một trí tuệ đã thông suốt, tự tại trong trí tuệ không nơi trốn nào không đạt tới. Hai, âm thanh nói ra đều được chư Phật mưu trong mười phương, nghe và tán thán. Ba, xa lìa các pháp không có công đức. Bốn, các chánh pháp có công đức đã đạt được, Phật ấn chứng. Đó là bốn pháp Bồ Tát cần thực hành để nắm vững các việc không việc gì là không tỏ rõ. Đức Phật nói kệ, thần thông đã đạt được, tự tại trong mọi cảnh, trí tuệ thật rộng lớn, khắp kẻ như hư không, hết thảy các như lai, đều nghe âm thanh ấy, đáp lại, thấy đầy đủ, tiếng ấy không thuyết giảm, các việc không công đức, thể đều nên xa lìa, vui mừng được an lành, tạo nên mọi công đức. Người an trụ như vậy, làm đạn rỡ Phật Pháp, ở trong công đức ấy đều không tổn hại mình, Lúc Đức Phật giảng nói bốn pháp này rồi, thì có một vạn hai ngàn người phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, có năm ngàn Bồ Tát chứng đắc pháp nhẫn vô sinh. Bây giờ tam thiên đại thiên thế giới đều hiện đủ sáu cách chấn động. Ánh sáng lớn ấy soi chiếu khắp tất cả. <clears throat> Phật thuyết tu chân thiên tự kinh quyển 2, phẩm 2, đáp về nghĩa pháp. <clears throat> thiên tử tu chân họ Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Như Lai đã vì tôi mà nói về phần pháp gồm 32 sự việc Xin nguyện Bồ Tát giảng lại một lần nữa cho tôi được nghe, hiểu. Thế nào là Bồ Tát đối với Đại Thừa, được tâm ý luôn tin tưởng không quên? Bồ Tát phân Thù sẽ lợi đáp. Từ bằng sát kỹ để tin tưởng chứ không theo sự chỉ dẫn của người khác. Thế nào là việc làm kiên cố của Bồ Tát? Chế ngự từ bỏ các dục. Thế nào là Bồ Tát đạt được phước đức tối thắng? Biết rõ Pháp giới không lay động. Thế nào là Bồ Tát được các hành không chướng ngại? không bị sự mê hoặc của các nhập. Thế nào là Bồ Tát xa lì vô minh phiền não? Biết rõ nền tảng của Pháp giới đều thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát nhập vào biện tài dũng mãnh, xa lì các sự sợ hãi? <clears throat> Mong cầu lựa chọn các pháp mà không chấp giữ ở nơi mà hình tướng. Thế nào là Bồ Tát đạt được ý nghĩa đà lãnh hội, đương vào đấy mà giữ gìn? Nhận biết rõ các pháp vốn vắng lặng. Thế nào là Bồ Tát được nương nơi Pháp thâm diệu, đã biết an trụ nơi Pháp giới. Thế nào là Bồ Tát được thuận theo giáo Pháp của Thế Tôn, không lệ thuộc vào âm thanh? Thế nào là Bồ Tát luôn thuận hợp với giáo Pháp, đạt được các môn giải thoát? Thế nào là Bồ Tát không còn lỗi lầm, đối với các Pháp môn, chẳng lay động? Thế nào là Bồ Tát hàng phục các ma, dùng Pháp không để thấu tỏ ái dục mà cầu đạo? Thế nào là Bồ Tát được trí không ai sánh bằng? đạt được pháp của chư Phật rồi, thì thấy đều dốc sức thọ trì. Thế nào là Bồ Tát không bị pháp thế gian làm cấu nhiễm? Tùy theo pháp thế gian mà hành hóa, nhưng không hề đắm nhiễm. Thế nào là Bồ Tát đạt được hành sâu xa? Đối với pháp không, chẳng hề sợ hãi. Thế nào là Bồ Tát nhận biết được nguồn gốc của phương tiện thiện xảo? Đối với pháp, đối với sáu trần đều thấy rõ nguồn gốc của chúng. Thế nào là Bồ Tát đạt đến các môn giải thoát? Đối với tất cả pháp môn đều giảng nói về sự giải thoát. Thế nào là Bồ Tát đạt được phương tiện đặc biệt? Ở trong sinh tử mà đạt được Niết Bàn, ở trong Niết Bàn thấy rõ con đường sinh tử. Thế nào là Bồ Tát đạt được phương tiện nhân duyên biết các việc làm? Trụ nơi vô số cõi, thấy đều thấy tất cả Pháp. Thế nào là Bồ Tát đạt được phương tiện nơi giới luật, không còn lệ thuộc nơi tất cả Pháp? Thế nào là Bồ Tát đạt được phương tiện thiện xảo, thuận theo việc làm của Thế gian, không xa lìa, nhưng cũng không đắm nhiễm Thế nào là Bồ Tát được nguyện an lành? Chứng được đạo trí, thế nào là Bồ Tát đạt được diệu lực của nhẫn nhục? Từ xưa đến nay ở trong Niết Bàn đều nhận biết rõ các pháp. Thế nào là Bồ Tát đạt đến bờ giải thoát? Nhận biết tất cả các pháp. Thế nào là Bồ Tát làm lợi cho tất cả chúng sinh? Nhận biết rõ pháp giới là vô tận. Thế nào là Bồ Tát được mọi người yêu mến? Thấy rõ cõi của chư Phật không có hình sắc. Thế nào là Bồ Tát được mọi người khen ngợi? Đối với các pháp không cho đây là của ta, đây chẳng phải là của ta. Thế nào là Bồ Tát đạt được công đức không cùng tận? Nhận biết rõ các pháp bình đẳng như không? Thế nào là Bồ Tát đạt được pháp căn bản kiên cố? Đối với pháp giới không có gì, không gì có thể hủy hoại được. Thế nào là Bồ Tát được xem là bậc tôn quý, vô tâm mà nhận biết tất cả tâm? Thế nào là Bồ Tát được xem là bậc thầy? Đối với các pháp không nhớ nghĩ, cũng không có xả bỏ. <clears throat> Thế nào là Bồ Tát có thể hiểu rõ các pháp nhận biết rõ các pháp là không lương không tựa, không đến, không đi. Vì thế này tiên tử Bồ Tát hiểu rõ được các pháp. Lúc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giảng nói rõ việc như vậy được có tám bạn Bồ Tát chứng được pháp nhẫn vô sinh. Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Lành thay, lành thay. Như chỗ ông đã dạy thích phân biệt các pháp thật là thích hợp. Phẩm 3. Nói về pháp thuần thục. Bây giờ thiên tử tu chân lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thưa nhân giả, Pháp của tôi thưa hỏi là thuần thuộc chăng? Đối với sự tham muốn không nhàm chán ở thế gian, tâm phải nên xa lìa. Quán xét Pháp sâu xa, đó là sự thấu rõ tính chất thuần thuộc của các Pháp. Theo chỗ hỏi của ông, tôi đã giải đáp, để nào lại có Pháp thuần thuộc sao? <clears throat> Này tiên tử, Pháp không thuần không thuộc. Vì sao? Vì Pháp không có hình tướng. Pháp không thể nắm bắt được. Vì sao? vì sự thấy của mắt không đạt đến chỗ vi diệu tận cùng. Pháp không có tác giả, vì sao? Vì không có sinh khởi. Pháp không có đường đi, vì sao? Vì vô ngã và không có ngã sở. Pháp, các pháp bình đẳng, vì sao? Vì các pháp thấy đều như hư không. Pháp không thể tụ đắc được, vì sao? Vì không đối đãi. Pháp là thường trụ, không đến, không đi. Không ngữ, không ngôn, không khen, không chê, lìa mọi sự khen chê, không theo dệt, không trang sức, không xấu, không thô, không rỉ, không chảy, không bù, không nạp. Vì sao? Vì vượt qua mọi nẻo hành của ma. Pháp không xui không lớn. Vì sao? Vì sao liền mọi sự sinh diệt? Pháp không sớ không trụ. Vì sao? Vì gắn liền với Pháp giới. Pháp không còn sợ hãi. Vì sao? Vì không bị mê lầm. Pháp dứt mọi sự ưa thích. Vì sao? Vì xa liệt mọi sự kiêu mạn. Pháp dứt hết cao ngạo. Vì sao? Vì luôn dựa theo sự bán lặng. Pháp luôn dựa theo sự vắng lặng vì sao vì lìa mọi tưởng niệm. Pháp dứt hết các niệm vì sao vì đã hàng phục ngoại đạo. Pháp không còn cảnh giới luân hồi vì sao vì đã lìa bỏ dâm dục sân giận ngu si. Pháp là không vì sao vì xưa nay vốn thanh tịnh. Pháp là vô tướng vì sao vì không có âm thanh tên gọi. Pháp là vô nguyện vì sao vì không do thức tạo lập. Pháp không có tạo lập vì sao vì không có cảnh giới. Pháp không có chỗ nương, tựa vì sao vì không có đối lập. Pháp không lay động, vì sao? Vì luôn an trụ vững chắc. Pháp vô ngã, vì sao? Vì Pháp là không diệt. Pháp là không người, vì sao? Vì xưa nay không có nơi trốn sinh ra. Pháp là vô thường, vì sao? Vì không có chỗ giấy khởi. Pháp không có đối tượng được giấy khởi, vì sao? Vì luôn gắn liền với không có chỗ phát sinh. Pháp không có chỗ sinh, vì sao? Vì dứt mọi tưởng về khổ. Pháp không có tưởng, vì sao? Vì xa lìa các tướng. Như vậy này, thiên tử, đó là nghĩa thuần tục của Pháp. Thiên tượng lại hỏi, Bồ Tát Văn Thù trả lời, Pháp không thật có, cũng không có chỗ chính yếu. Vì sao nhân giả lại nói đến ý nghĩa của Pháp thuần tục? Đáp lành thay lành thay Như lời ông nói, không khác. Pháp không sở hữu chính là ý nghĩa thuần thục. Vì sao? Vì không có hành động của thân miệng ý. Đó là sự thuần thục của Pháp. Vì sao này tiên tử? Vì Pháp không sinh diệt. Có sinh diệt thì thân và ý khác nhau, tức là tâm, hành động không đúng lúc. Thiên tử lại hỏi, làm sao biết được tâm hành động không đúng lúc? Đáp, này thiên tử, có thân là có sự ràng buộc của sáu trần, nên chấp có thường, tức là biết tâm hành động không đúng lúc, biết pháp cầu tên gọi đó là chấp vào âm thanh tiếng vang, theo nếu tà, tức là tâm hành động không đúng lúc, biết pháp và tăng mà chấp vào quả chấn đắc. Tức biết tâm hành động không đúng lúc, Biết gốc ái dục do tưởng tà tạo nên, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Biết giới mà xa lìa sự tịch tỉnh, tức biết tâm hành động không đúng lúc, dứt bỏ ba đường ác để được ra khỏi, đạt được phước đức của hàng trời người, tức biết tâm hành động không đúng lúc. <clears throat> tâm chưa điều phục mà muốn bố thí, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Ý không vắng lặng mà muốn trì giới, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Ý còn nương tựa mà muốn nhẫn nhục, tức là tâm hành động không đúng lúc ý không thanh tịnh mà muốn tinh tấn, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Nhiều sự nhớ nghĩ, vui thích mà quên thiền định, tức là biết tâm hành động không đúng lúc. Tự đại, cao ngạo mà cầu trí tuệ, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Còn chấp nghĩa sở mà muốn thực hành, hạnh từ, đó là tâm hành động không đúng lúc. Chỉ do dự mà muốn thực hành, hạnh bi, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Rơi vào chỗ chấn đắc bốn quả, mà muốn thực hành hạnh hỷ, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Chấp có thân, mà muốn thực hành xả, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Thân không thọ nạp, xúc chạm, mà ý muốn nhớ nghĩ đến các pháp không dừng, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Rõ các pháp sinh diệt, mà không đoạn trừ, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Thân ý cùng lương tựa không ứng hợp với thần túc, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Dùng sáu trần nương vào năm căn, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Dùng lực của kiến chấp nương tựa vào năm lực, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Không nhận biết về, hủy bán giác chi, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Nhớ nghĩ về ái dục, ta muốn không lương tự tương ứng với tám đạo, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Đối với khổ trí mà có nghi ngờ, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Đối với tập mà còn nghi ngờ, tức biết tâm hành động không đúng lúc đối với việc có nghi ngờ, đó là biết tâm hành động không đúng lúc. Còn ở thế tục mà muốn hội nhập nơi đạo, tức biết tâm hành động không đúng lúc. Như vậy này thiên tử, giữ gìn tâm thanh tịnh mà thường chấp trước thì biết đó là tâm hành động không đúng lúc. Thiên tử lại hỏi, thế nào là biết tâm hành động đúng lúc? Đáp này thiên tử, tâm bình đẳng như hư không, đến biết tâm hành động đúng lúc. Lại hỏi thế nào là tâm như hư không? Đáp như hư không, không có tâm, tâm ấy cũng như vậy, đó là tâm bình đẳng như hư không. Hỏi, ai có thể tin tâm đó bình đẳng như hư không? Đáp, này thiên tử, người chấp nơi ta và người thì người đó không tin. Thiên tử lại hỏi, chấp nghĩa và nghĩa sở là thế nào? Đáp, tâm bình đẳng như hư không mà muốn tăng trưởng vượt qua tâm ấy. Lại hỏi tăng trưởng vượt qua là thế nào? Đáp, người chấp có thường nên muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp vô thường cũng muốn vượt hơn tâm ấy. Người chấp khổ muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp lạc muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp ưu sầu muốn vượt hơn tâm ấy, người không chấp ưu sầu cũng muốn vượt hơn tâm ấy. Người chấp có thân muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp không có thân cũng muốn vượt hơn tâm ấy, người chấp không vô tướng, vô nguyện cũng muốn vượt hơn tâm ấy. Tất cả các pháp là huyễn mộng, như bóng trăng trong nước, tiếng vang. Những ví dụ như vậy đều muốn vượt qua tâm ấy. Như cho phép là có nơi chốn liền có thể tăng trưởng thêm sự dâm dục sân hận ngu si, mà là muốn vượt hơn tâm ấy. Hiện bày rõ các việc khen về, khen ngợi về Niết Bàn là muốn vượt hơn tâm ấy. Như vậy này, thiên tử, đó là người chấp ngã và ngã sở. Thiên tử lại hỏi, thế nào là đạt được sự không giận dữ và không tham lam? Đáp, ra khỏi sinh tử, trụ nơi Niết Bàn, rồi trở lại thế gian diệt trừ của các ái dục mà hành hóa, thanh tịnh. Ở nơi diệt mà hoàn toàn không diệt hết, đối với sự sinh chưa từng có chỗ sinh, đối với các hình tướng âm thanh không lấy đó làm sự chướng ngại, diệt được như vậy thì tập hợp có chỗ giải thoát. Tập đã được giải thoát là vượt qua tất cả các pháp. Như thế thì công đức ấy không ai hơn được. Sự việc không thể để bày hết, đó là đạt được sự không giận dữ, không tham lam. Khi giảng nói pháp này, có ba vạn hai ngàn thiên tử đạt được pháp nhãn thanh tịnh, năm ngàn tỳ kheo tâm đạt được giải thoát, một phần hai ngàn Bồ Tát đạt được diệu lực của nhẫn nhục. Phẩm 4 nói về thanh văn. Lúc quái thiên tử tu chân nói với các đại đệ tử của Đức Phật. Này chư vị, nó có chỗ nghi ngờ nên tôi hỏi Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Đức Lão Đại Ca Diếp liền đến trước hỏi Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Bồ Tát làm thế nào để thực hành tánh định giải thoát? Đáp, Bồ Tát đối với các pháp thiền như tám định giải thoát, bốn thiền về không, thiền không sân. Các loại thiền ấy đều xem là vốn không, đó là thiền của Bồ Tát. Hỏi, vì sao lại nói như vậy? Đáp, thưa tôn giả ca diếp, thân vốn là không, không tạo lập nơi ba cõi, đã rõ chỗ sinh khởi của ái dục thì quyết liệu bỏ, vì thế biết thân vốn là không, nên ba cõi không có chỗ tạo lập, đối với dục không còn vọng tưởng, tức đã biết rõ lý không mà tạo lập thiền. Như vậy, à, thưa tôn giả ca diếp, những điều vừa nêu tám định giải thoát, thiền vốn không, thiền không sân, đều là thiền của Bồ Tát. <clears throat> Lúc đó tôn giả ca diếp im lặng. Hiền giả sẽ là Phất lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào đạt được trí tuệ vô ngại? Đáp, Bồ Tát đối với những sự chướng ngại mà không mà không giận không sân giận, đối với các sự trở ngại mà không vướng mắc, đối với tất cả ấy dục đều thấy biết rõ mà không xa lìa, vì sao vì nhằm cứu giúp cho tất cả chúng sinh do đó Bồ Tát được trí tuệ vô ngại. Hiền giả Ma Một Kiền Liên lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào đạt được thần túc? Đáp, Thứ hiền giả Một Kiền Liên, Bồ Tát đối với Pháp vô vi, không chấp có sự thọ nhận, đối thoát địa phục tất cả, Bồ Tát chẳng ở nơi Pháp hữu vi, chấp có chỗ thọ nhận. Vì sao mà nhậm hộ trì cho hết thảy chúng sinh? Do đấy Bồ Tát đạt được đại thần túc. Trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát làm thế nào để biết được pháp hành của người khác? Đáp, thưa trưởng lão Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với tất cả pháp hành của người khác, thể đều nhận biết rõ tâm đối với việc đạo không nhàm chán, tương ưa thích thiền định, không cho là đủ, luôn thể hiện hành hóa. Đó là Bồ Tát biết được pháp hành của người khác. Hiện giả phân nậu văn đà ni tử lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào thu thập tất cả các nghĩa để thuyết giảng về trí tuệ sáng tỏ? Đáp, thưa hiền giả phân nậu, Bồ Tát chỉ bày rõ tất cả các căn cơ, Tuy sự ưa thích của chúng sinh mà giảng nói các đức, chỉ rõ nghĩa, vô thường, khổ, không, vô ngã khiến cho họ biết được điều ấy. Là cùng giảng nói về trăm ngàn vô số kiếp sinh tử, đem nghĩa đúng pháp ấy mà chỉ dạy, truyền ra khắp nơi, không để diệt tận khiến mọi người đạt được tuệ như vậy. Đó gọi là Bồ Tát thu thập tất cả các nghĩa, và nói rõ về pháp tuệ. Hiền giả ly Việt lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào để thường ưa thích thiền định? Đáp thưa hiền giả Lý Việt, Bồ Tát tu tập thiền định, thể đều nhận biết rõ tất cả các pháp. Đối với người tâm tán loạn mà khởi đại bi, khiến họ phát khởi vô số hành. Hành theo thiền, đạt được an lạc, đó là Bồ Tát đạt được pháp thiền. Hiền giả Ubali hỏi, Bồ Tát làm thế nào để có thể thọ trì kho tàng giáo pháp? Đáp, thưa hiền giả Ubali, Bồ Tát thể đều nhận biết kho tàng giáo pháp là sâu xa, từ xưa đến nay Niết Bàn là lì ái dục đã chứng đắc, ứng hợp với kho tàng giáo pháp để hóa độ, trao truyền cho tất cả các chúng sinh. Vì muốn họ biết được Pháp đó nên chỉ rõ về ái dục. Ở trong ái dục khiến họ phát tâm Bồ Đề, đó là Bồ Tát được tạng Pháp tâm diệu. Hiện giả A Luật lại hỏi, thế nào là Bồ Tát đạt được tiếng nhãn nhìn thấy thấu suốt? Đáp thưa hiền giả A Luật. <clears throat> Bồ Tát đối với các sắc trong mười phương đều nhìn thấy thông suốt. Người có những vướng mắc về sắc thì vì họ thể hiện các pháp mà không hề tham đắm, khiến họ đến với đạo Pháp được giải thoát, đó là Bồ Tát đạt được thiên nhãn nhìn thấy suốt tấu suốt. Hiền giả Bạc Cô Lô lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào đạt được các căn tĩnh lặng? Đáp, thưa hiền giả Bạc Cô Lô, Bồ Tát đối với tất cả các cảnh giới đều thấy như cảnh giới của Phật. Ở nơi cảnh giới của Phật mà, thấy các cảnh giới kia là không thật có. Vì thế Bồ Tát đạt được các căn tĩnh lặng. hiền giả ương quật ma hỏi, Bồ Tát làm thế nào đạt được các căn thông lợi Đáp tứ hiền giả uôn quật ma, Bồ Tát thấy những điều trái nghịch xấu ác đều xem như đạo Pháp, đó là Bồ Tát đều được các căn thông lợi. Hiền giả Maha Ca Chân Diên lại hỏi, Bồ Tát làm thế nào? Có thể phân biệt nhận biết phương tiện của các kinh. Đáp tứ hiền giả Ca Chân Diên, Bồ Tát đạt được bốn vô ngại biện. Những gì là bốn? Một nghĩa, hai pháp, ba thứ lớp, bốn giải đáp. Đó là bốn biện tài vô ngại, dùng một đoạn kệ trong 500.000 kiếp vì tất cả chúng sinh mà phân biệt giữa nói giáo pháp, sơ giáo hóa như vậy luôn gắn liền với pháp vô vi, không nhiễm vướng, đã thanh tịnh rồi thì không còn thoái lui. Bồ Tát giáo hóa đối với các pháp giới không lây chuyển, đối với tất cả các thọ đều có thể thực hiện. Đó là Bồ Tát phân biệt, biết rõ phương tiện của các kinh. Hiện giả Ma Câu Hy La, Câu Hy lại hỏi, Thế nào là Bồ Tát đặt ra bốn thứ biện tài vô ngại? Đáp thưa hiền giả Ma Câu Hy, Bồ Tát đối với pháp tịch tỉnh đạt được điều đạt được nghĩa ấy rồi thì đem trao truyền giáo hóa. Do an trụ nơi Pháp nên dùng Pháp để giáo hóa trao truyền. Đối với việc làm, luôn hoan hỷ, không sân hận. Thầy dùng tứ lớp để giáo hóa chỉ dạy, theo ảnh hưởng không thể giữ lại. Thầy dùng giải đáp để giáo hóa trao truyền, đó là Bồ Tát đạt được bốn biện tại vô ngại. Hiền giả La Vân lại hỏi, thế nào là Bồ Tát đạt được giới luật thanh tịnh? Đáp thưa hiền giả La Vân, Bồ Tát dùng thiền định của giới thanh tịnh đã sửa bỏ tất cả sự phạm giới, Nhân đấy mà giáo hóa hết thảy chúng sinh, đó là Bồ Tát có thể đạt được giới luật thanh tịnh. Hiền giả A Nan hỏi, thế nào là Bồ Tát đạt được sự hiểu biết rộng khắp? Đáp, thưa Hiền giả A Nan, Bồ Tát đối với tất cả lời dạy của chư Phật luôn ưa thích lắng nghe, lãnh hội, nghe rồi thì y theo nghĩa mà tọa trì. Đem chỗ đã nghe chỉ dạy truyền bá, đó là Bồ Tát đạt được sự hiểu biết rộng khắp. Lúc ấy, các đại đệ tử của Phật đều hoan hỷ im lặng, Thiên tử Chu Chân nói với các đại đệ tử của Phật, các pháp do Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi giảng nói, các vị đã lãnh hội như thế nào? Chúng tôi hãy còn không thể biết rõ về một pháp, huống nữa là lãnh hội ngần ấy pháp như thế. Này các chân giả, có ngần ấy thân, mỗi mỗi đều sai khác, nhưng nghĩa của đạo thì chỉ là một. Các vị đại đệ tử nói, ví như nước chứa trong dấu chân bò, chỗ nhận biết của các đệ tử khác là như thế, cũng như cái bầu bánh xe ấn xuống mặt đất. Chỗ ấy chứa nước thì sự hiểu biết của chúng chúng tôi chỉ là như vậy, so với nước trong biển cả mênh mông, vô bờ bến, sâu thẳm, không đáy. Đối với kiến thức của hàng thanh văn Bích Gia Phật thì Bồ Tát là hơn hết. Thiên tử tu chân khen ngợi. Hay thay, hay thay, lời nói chí thành của chư vị biểu hiện sự khiêm tốn. Bồ Tát Văn Thù xin lỗi nói, đúng vậy này thiên tử, Lời nói của đệ tử Phật không hề kiêu mạn mà chỉ để khen ngợi các Bồ Tát, xét kỹ thật là đúng như thế. <clears throat> Thiên tử hỏi Bồ Tát Văn Tù Sư Lợi, Thưa nhân giả, vì sao nói như vậy? Này thiên tử, như thế là hàng thanh văn bích chi Phật, dựa vào năng lực tự tin của mình để xa liệt sự kiêu mạn. Còn Bồ Tát thì vượt hơn hẳn hai hạng trên. Bồ Tát luôn gắn liền với Pháp Phật, chính là nẻo hành hóa, dũng mãnh của Bồ Tát. Năng lực tự tin của Bồ Tát là muốn người khác khen ngợi mình chăng? Này thiên tử, như thế là Bồ Tát nhầm dẫn dắt tất cả chúng sinh. Này thiên tử, đúng như vậy. Tại sao cho là như thế? Này thiên tử, như thế tức là Bồ Tát dùng phương tiện để tán thán Phật thừa, chứ bỏ thanh văn. Ở trong đại chúng hiện thân tụ tập thuyết pháp giáo hóa, vì muốn cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, không muốn họ giấy khởi tâm nhỏ hẹp. Vì sao? Vì hướng theo pháp nhỏ hẹp thì chủng tánh của Phật sẽ bị mai hôn mụ. Do đó giáo hóa tất cả chúng sinh nên xa lìa, không muốn cho họ không muốn cho mọi người ham thích nơi pháp nhỏ hẹp như vậy. Này thiên tử, như thế là muốn cho chúng sinh đều phát tâm Bồ Tát, cầu Pháp Đại Thừa. Đạt được như vậy thì không có lỗi lầm gì chăng? Này thiên tử, khen ngợi các loại ngọc mani, lưu ly, tụy tinh, trong sáng, không có bẩn là có lỗi lầm sao? Thiên tử thưa, không có lỗi lầm. Này thiên tử, như vậy thì Bồ Tát khen ngợi Pháp Đại Thừa, cho bỏ Pháp Thanh Văn cũng không có sự thêm bớt. Này thiên tử, bây giờ con của vị trưởng giả khen ngợi công đức của chuyển luân Thánh Vương, cho bao hạ người bần cùng tấp kém trong cõi nước, lẽ nào không được chăng? Đều có thể được, thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, đúng như người lời của Ngài đã nói chăng? <clears throat> đúng vậy này thiên tử, Bồ Tát khen ngợi Pháp Đại Thừa, cho bỏ Pháp Thanh Văn mà không bị tổn hại Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù trả lời, lành thay lành thay, đúng như lời của Bồ Tát đã nêu rất là thích hợp. Vì sao? Này Văn Thù trả lời, khen ngợi Pháp Đại Thừa, chế bỏ Pháp Thanh Văn, tức là chế bỏ tất cả các thừa. Sở dĩ như thế là vì từ Pháp Đại Thừa sinh ra tất cả các thừa khác. Phật Tuyết Tu Chân Thiên Tự Kinh, quyển 3, phẩm 5 nói về vô ý. Bây giờ thiên tử tu chân lại hỏi Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Bồ Tát căn cứ vào cái gì mà phát tâm Bồ Đề? Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi đáp. Này thiên tử, Bồ Tát dựa theo tất cả dục mà phát tâm Bồ Đề. Vì sao Ngài nói như vậy? Này thiên tử, Bồ Tát ở trong ái dục, luôn cùng với dục mà hành hóa, nhưng không bị lệ thuộc nơi ái dục, nên mới thành tựu đạo quả. Nếu không tùy thuận ái dục thì Bồ Tát duyên dựa vào cái gì để phát khởi tâm Bồ Đề? Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, tâm nhờ vào đâu mà trụ vững nơi đạo? Này thiên tử, do ở trong các pháp của chư Phật mà giữ vững tâm Bồ Đề. Vì sao? Này thiên tử, vì gốc của tâm Bồ Đề là từ nơi pháp của chư Phật mà phát sinh. Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, các pháp của chư Phật từ đâu sinh ra? Này thiên tử, các pháp của chư Phật vốn là không, không có nơi trốn giới khởi. Vì sao? Này thiên tử, như hư không vốn là không. Từ nơi gốc hư không sinh ra tất cả pháp của Phật. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tất cả các pháp của Phật nhiều lắm chăng? Có thể nhận biết được số lượng không? Này thiên tử, giống như tất cả các pháp, pháp của Phật cũng vậy. Vì sao? Vì Như Lai từ nói các pháp mà có sự hiểu biết đúng đắn hơn hết. Như thế này thiên tử, cũng như các pháp, số lượng pháp của Phật cũng vậy. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì sao dâm dục sân hận ngu si gọi là pháp của Phật? Đúng vậy, này thiên tử, Tham dâm, giận dữ ngu si chính là pháp của Phật. Vì sao? Vì ái dục là không hiểu biết, do đó phải đem đạo để giáo hóa, trao truyền. Thiên tử hỏi Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi, nắm giữ tánh không của tất cả các, các pháp thì sẽ được thành Phật chăng? Này thiên tử, tất cả chúng sinh đều sẽ được thành Phật. Xét kỹ là như thế, âm chứ có nghi ngờ. Vì sao này thiên tử? Vì tất cả đều sẽ đạt được đạo quả của Như Lai. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì sao đều được thành Phật? Này thiên tử, vì đã hội nhập vào nẻo, không và tịch tỉnh. Thưa Bồ Tát Văn Thù trả lợi, làm thế nào để hiểu được tịch tỉnh và không? Này thiên tử, nếu không chứng đắc Pháp không, thì từ cái gì mà đạt được giác ngộ? Vì Pháp không, không có đối đãi không mạnh, không yếu. Thưa Bồ Tát Văn Thù trả lợi, Như Lai Thấu tỏ Pháp không nên đã chứng đắc đạo quả chăng? Đúng vậy, này thiên tử, như đúng như lời ông nói, Pháp không tức là đạo. Phật dạy hiểu rõ lý không, tức là hội nhập nơi đạo. Thưa Bồ Tát Văn Thù trả lời, làm thế nào để hành theo pháp không? Nay thiên tử, không tham muốn sắc là hành theo pháp không, ở nơi cõi dục không hành theo các trần, không hành theo hương, cũng không hành theo cõi sắc, cõi bơ sắc cũng không hành theo thân, cũng không hành theo tâm. Vì sao việc không hành là hành, đó cũng là không. Thưa Bồ Tát Văn Thù trả lời, Như Lai chẳng muốn chẳng hành, vốn là hành theo không chăng? Này thiên tử, pháp không của Như Lai cũng là không, pháp ấy không thật có. Đối với ngã cũng vậy, như không chỗ hành tức là hành của Như Lai. Thưa Bồ Tát Văn Thù trả lời, đã không thật có thì làm sao để hành? Này thiên tử, như không thật có thì hành theo chỗ không thật có. Chẳng hành theo người khác cho đến đối với người khác cũng không thật có. Hành như thế cũng không thật có. Thưa Bồ Tát, văn thù sẽ lợi, dễ như không thật có thì giữ lại những gì? Này thiên tử, cho đến ở nơi tâm dâm dục, mà sẽ lìa dâm dục, gọi là không thật có. Ở trong dâm dục, tập không thật có, tham sân si, dục vô dục đều gọi là không thật có. Đối với dục mà không dựa theo gọi là không thật có. Dùng thân ngã và ngã sở mà trụ nơi hành không thì gọi là không thật có. Nói theo cái không thật có ấy cũng gọi là không thật có. Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, vì sao chỗ nơi theo là không thật có? Này thiên tử, nói theo chỗ tịch tỉnh tức là không thật có là không là vắng lặng, là không sinh, nó không có chỗ giấy khởi, tịch tỉnh là chỗ nơi theo không thật có. Thưa Bồ Tát Văn Tù Sư Lợi, vì sao chỗ tạo tác mà gọi là nơi theo? này thiên tử, không có chỗ bị hủy hoại, nên gọi là nơi theo, biết rõ các pháp thật có mà không bị cấu nhiễm, gọi là nơi theo, không có hạn lượng, bình đẳng như không, đó gọi là nơi theo, xa liệt kiêu mạng, thường soi sáng tất cả, đó gọi là nơi theo, không nhiều cũng không ít, đó gọi là nơi theo. Tư Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi Thế nào là không hiểu rõ Pháp cần nói theo? Này tiên tử, không nhận biết Pháp cần học gọi là không hiểu rõ Pháp cần nói theo. Tư Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi thế nào gọi là hiểu rõ Pháp cần học hỏi? Này thiên tử, nhận biết được Pháp cần học hỏi, tức là hiểu Pháp cần nói theo. Tư Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi tâm ý không tin tưởng sai lạc thì tưởng ấy như thế nào? Này thiên tử, các hành không bị ngăn ngại là tướng ấy. Thưa Bồ Tát Văn Thù trả lời, Tâm ý của Bồ Tát không tin tưởng sai lạc, thì làm thế nào để báo đáp trọn vẹn ân đức của đàn đế thánh thế? Này thiên tử, tâm ý của Bồ Tát không tin tưởng sai lạc thì gọi là mắt thấy rõ tất cả các pháp, không bị lệ thuộc vào lời dạy của người khác, để có sự tin theo, tâm ý không tin tưởng sai lạc, cũng chẳng báo đáp ân đức của tính thế. Vì sao? Vì từ xưa đến nay thể đều thanh tịnh. Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, sao gọi là Bồ Tát cả bỏ râu tóc, không chịu vào chúng, không nghe theo lời dạy của người khác, đó gọi là gì? Sẽ ứng hợp với nghĩa gì? Này thiên tử, Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, không chịu vào chúng, không theo lời dạy của người khác, đó gọi là bậc cao cả nhất của Thế gian. Vì sao, này thiên tử, chỗ Tàu Tác nơi Pháp vô phi gọi là chúng tăng. Bồ Tát không trụ nơi vô phi, cũng không dứt bỏ vô phi, cho nên gọi là bậc cao cả nhất của Thế gian. Từ Bồ Tát Văn Thù xin lỗi, giả sử Bồ Tát chỉ trụ ở vô vi thì có lỗi gì? Này thiên tử, nếu như Bồ Tát chỉ trụ nơi vô vi thì không tạo lỡ cho tất cả chúng sinh. Lại rơi vào thừa thanh văn để chọn lấy sự diệt độ, đó là lỗi lầm. Thưa Bồ Tát Văn Tù Chủ Lợi, vô vi là thuộc về tám giải thoát, hữu vi là thuộc hàng phàm phu, Bồ Tát trụ nơi hàng phàm phu được xem là bậc cao cả nhất của thế gian chăng? Này, thiên tử, không phải vậy. Vì Bồ Tát không ăn trụ nơi bậc vô vi, cũng không ăn trụ nơi bậc hữu vi, cho nên gọi là bậc cao cả nhất của thế gian. Vì sao? Vì Bồ Tát phát khởi các hành để hội nhập nơi hữu vi, không trụ nơi pháp vô vi, chẳng tạo ra pháp vô vi, đó do đó gọi là bậc cao cả nhất trong đời. Trụ nơi hữu vi thì nhận biết được nơi chốn xấu ác. Trụ nơi vô vi là nhận biết nơi chốn phát sinh các tuệ. Để nhận biết về pháp hữu vi, có thể tạo những xấu ác nên trụ trong ấy. Để nhận biết về pháp vô vi, phát sinh trí tuệ thì không dừng lại nơi ấy. Này thiên tử, bây giờ người nam có sức mạnh dồi dào, dương quân bắn lên khắp vào hư không, thì mỗi tên không trụ giữa hư không, cũng không rơi xuống thấp. Này thiên tử, việc ấy có khó không? Đáp, hết sức khó khăn. Này thiên tử, việc làm của Bồ Tát lại càng khó hơn. Vì sao vì Bồ Tát ở trong hữu vi mà không lìa bỏ? Đạt được vô vi nhưng không ăn trụ nơi ấy, mà lại ở trong hữu vi để có giúp tất cả chúng sinh. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, sợ sợ hãi của Bồ Tát từ Pháp hữu vi mà có hay là Pháp vô vi mà có? Này thiên tử, sợ sợ hãi của Bồ Tát từ hai nhân duyên, đó là cũng từ hữu vi, cũng từ vô vi. Vì sao? Vì ở trong hữu vi thì lo sợ về ái dục, ở trong vô vi thì lo sợ về vô dục. Thưa Bồ Tát Văn Tù sư lợi, hầu như Bồ Tát không có ái dục, tại sao lại còn lo sợ? Này thiên tử, ở trong ba cõi mà không bị lệ thuộc là lo sợ, không gắn bó với ba cõi là rơi vào hàng thanh văn. Thưa Bồ Tát Văn Thù trả lời, thế nào là Bồ Tát đạt được vô sở ý? Này, thiên tử, Bồ Tát ở trong hữu vi thường hành theo trí tuệ, dùng trí tuệ thiện xảo nó không rơi vào vô vi, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Này, lại nữa này thiên tử, vì tất cả chúng sinh nên Bồ Tát không xa liều nẻo hữu vi, nhưng do cầu đạo, cầu đạt Pháp Phật nên không trụ vào nẻo vô vi, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát do nhân duyên tạo phước đức, bố thí nên gắn bó với pháp hữu vi. Do cầu đạt trí tuệ của Phật nên không rơi vào pháp vô vi. Đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát trụ nơi hữu vi là đã ăn trụ vững nơi thiền định, ăn trụ nơi trí tuệ thiện xảo, vì từ thiền định xuất là dẫn dắt muôn loài. Đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này tiên tử, Bồ Tát do dùng tâm Bồ Đề để ăn trụ nên phát sinh công đức dùng tâm đại bi bình chắc đều có giúp tất cả chúng sinh, đó là Bồ Tát đạt được vô số ý. Lại nữa này, thiên tử Bồ Tát ăn trụ ở chỗ vắng lặng, nên biết được việc làm của ma, do đó dùng phương tiện thiện xảo để hàng phục mọi thứ hành động của ma. Đó là Bồ Tát đạt được vô số ý. Lại nữa này, thiên tử Bồ Tát dùng đại từ để ăn trụ nhằm thuyết pháp khắp nơi, dùng đại bi để ăn trụ nhằm thực hiện các loại bố thí. Đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này, thiên tử Bồ Tát An trụ ở trong sinh tử đã vun trồng gốc của Niết Bàn. Bồ Tát An trụ nơi Niết Bàn đã nhận rõ gốc của sinh tử. Đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Lại nữa này tương tự, Bồ Tát ở trong chỗ chẳng sinh mà làm cho sinh khởi, ở trong pháp hữu vi mà sinh ra, đối với các pháp đều nhận biết được, không tán dương năm ấm và sáu trần, thái đều tới chỗ tịch tỉnh không có đối tượng để sinh ra. Đã bán lặng thì không sinh khởi và tăng trưởng nên ở trong sự sinh khởi, và tăng trưởng mà thấu tỏ không sinh. Nhưng biết ái dục nên không bị chúng làm cấu nhiễm. Hàng hữu học vô học đều đã vượt hơn, không theo con đường giải thoát của hàng thanh văn, cho đó là kỳ lạ. Họ nhập nơi thân người, ma không từ bỏ pháp thân, ở trong cảnh giới của ma mà hiện thân hành hóa nơi pháp giới, tinh tấn dùng tuệ để hội nhập vào vô vi, dùng trí tuệ thiện xảo để từ vô vi mà trở lại hữu vi. Đối với những việc thuận hợp hay không thuận hợp, đều nên nhẫn nhục đối với sự thể hiện của Đức Phật thường nhớ nghĩ. Mong muốn nhìn thấy, Đối với chỗ thì hiện của Pháp thì không còn nghi ngờ, đó là Bồ Tát đạt được vô sở ý. Phẩm 6. An trụ nơi đạo Bây giờ thiên tử tu chân hỏi Bồ Tát Văn Thù sơ Lợi. Bồ Tát làm thế nào để an trụ nơi đạo? Này thiên tử! Bồ Tát thuyết giảng Pháp diệt tham, nhưng không ở nơi ấy, không ở nơi sự diệt ấy để cầu chứng đắc. Bồ Tát thuyết giảng Pháp diệt dâm, sân si, mê và các ái dục nhưng không ở chỗ dứt trừ đó để cầu chấn đắc. Vì thế này tiên tử, đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này tương tự, Bồ Tát thuyết giảng không, nhưng chẳng dùng pháp không đó để cầu chấn đắc, thuyết giảng vô tướng, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chấn đắc, thuyết giảng vô nguyện, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chấn đắc, thuyết giảng pháp chẳng hòa hợp, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chấn đắc, Thuyết giảng pháp vô sinh, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng không nơi chốn sinh khởi, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng không hạn lượng, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng pháp xa lìa tham, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng pháp lìa đối tượng tạo tác, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Thuyết giảng về pháp diệt trừ các việc, nhưng không dùng pháp ấy để cầu chứng đắc. Đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này, tương tự Bồ Tát không bố thí là thực hiện đầy đủ bố thí ba la mật. Bồ Tát không trì giới là thực hiện đầy đủ trì giới ba la mật. Bồ Tát có giận dữ là thực hiện đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Tâm biến nhát là thực hiện đầy đủ tinh tấn ba la mật. Tâm tán loạn là thực hiện đầy đủ thiền định ba la mật. Tâm ý ngu si là thực hiện đầy đủ trí tuệ ba la mật. Như vậy này tương tự đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. <clears throat> Thưa Bồ Tát Văn Tù xin lợi, vì sao lại nói như vậy? Này thiên tử, có bốn việc không bố thí, những gì là bốn? Một, không sẽ bỏ tất cả chúng sinh. Hai, không sẽ bỏ tất cả pháp. Ba, không xa lìa tâm Bồ Đề. Bốn, không xa lìa các công đức. Đó là bốn pháp không xả bỏ. Tức là thực hiện đầy đủ, bố thí ba la mật Này thiên tử, như thế trì giới là do tâm chưa điều phục. Tâm đã điều phục rồi thì xả giới, xả giới rồi thì đã khỏi sự tối tâm. đã khỏi tối tâm rồi thì được sáng suốt. Đã sáng suốt rồi thì được bình đẳng. Đã bình đẳng thì đạt được trí tuệ. Đạt được trí tuệ rồi thì được trí tuệ giải thoát. Này thiên tử như vậy là dùng sự xả bỏ giới, tức thực hiện đầy đủ trì giới ba la mật. Chính là Bồ Tát thực hiện Hiện bày việc chê tiểu thừa, khen đại thừa. Đã khen đại thừa là đạt đến đại thừa, nên thực hành đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Này thiên tử chính vì Bồ Tát đối với thân, miệng ý, không hề dối trá, tức là không biến trễ, đối với pháp ấy, thực hiện đầy đủ là tinh tấn ba la mật. Này thiên tử, chính là Bồ Tát hoặc ngay ở trong mộng, tâm cũng không nhớ nghĩ chấp trước hai bên, vì sao? Vì Bồ Tát không ưa thích thừa thanh văn và thừa bất chi Phật, đã không ưa thích hai thừa, tức đạt đến đại thừa. Đã đạt đến đại thừa là thực hiện đầy đủ thiền ba la mật. Này tiên tử, tất cả các pháp đều tối tâm, ví như cỏ cây, tường, vách, ngói, đá. Chỗ tối tâm như thế do nhận thức lâu dần mà thành nghĩa, tấp kém, ngu si. Vì thế gốc của tất cả các pháp tối tâm cần phải dùng trí tuệ để giác, để giác ngộ, nên trí tuệ có đủ nơi đạo. Đó là thực hiện đầy đủ trí tuệ ba la mật. Này thiên tử, những việc làm thuận hợp như vậy là Bồ Tát an Trụ nơi đạo. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát không liều bỏ đường sinh tử, không cầu nẻo niết bàn. Đối với nẻo niết bàn không đoạn dứt. Đối với đường sinh tử không tạo tác cũng không chỗ trụ họ nhập vào nẻo tệ để xác lập đạo chân chánh. Đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Là nữa này thiên tử Bồ Tát có giúp tất cả chúng sinh nhằm để cầu đạt tất cả các pháp, nhưng cũng không thủ đắc nơi tất cả chúng sinh, cũng không thủ đắc nơi tất cả các pháp. Vì sao? Vì muốn không sẽ bỏ con đường hành hóa của Bồ Tát Do giảng nói luôn thành thật, có hiệu quả đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này thiên tử, <coughs> Bồ Tát biết rõ con đường tu tập của hai thừa, không có sự mong cầu để đạt đến đạo quả vô thường Bồ Đề. Biết rõ con đường tu tập của Bồ Tát là đầy đủ các căn, các công đức được viên mãn. Sau đó mới tùy thuận để giáo hóa chúng sinh, đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát tùy theo chúng sinh tử để tạo tác tuần hợp đều vì sinh tử nhưng không thọ nhận quả báo từ sinh tử. Bồ Tát hội nhập với cả thân tâm, nhưng không bị cấu nhiễm, tất cả công đức đều làm vì hạnh nguyện, không thấy rõ, không cũng không bị thoái chuyển nơi đạo. Vì sao? Vì để thực hiện đầy đủ hết thảy, đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Lại nữa này thiên tử, Bồ Tát ở nơi đạo để cầu đạt đạo mà không chọn giết độ đó là Bồ Tát an trụ nơi đạo. Thiên tử lại hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù xin lỗi, thế nào là Bồ Tát ở nơi đạo mà lại cầu đạo? Này thiên tử, do sinh tử nên gọi là đạo, Bồ Tát cầu đạt đạo để giải thoát cho chúng sinh, mà tất cả đều không thực có, cũng không có chỗ cầu, cũng không có chỗ độ. Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi tất cả chúng sinh ở thế gian, đạo hội nhập nơi đạo là hạnh của Bồ Tát chăng? Này thiên tử, đúng như vậy, tất cả mọi người ở đời đã hội nhập nơi đạo thì gọi là hạnh của Bồ Tát. Vì sao này thiên tử? Tuy Bồ Tát thực hành ở thế gian nhưng không bị Pháp thế gian làm cấu nhiễm, thuận theo ái dục mà hiện sự vô dục, không lệ thuộc theo vô dục, nên ở trong sinh tử để thể hiện, biết tất cả các pháp là không sinh, không diệt, là không có sự mong cầu tốt đẹp, đối với chỗ không tốt đẹp đó mà không cầu chấn đắc. Giữ gìn năm ấm sáu trần, xa liền năm ấm sáu trần, chẳng phải là đối tượng được nhận thức của ngã, để biết rõ việc giữ gìn năm ấm sáu trần, nên vì tất cả chúng sinh mà thuyết giảng pháp. Năm ấm sáu trần đều là không, không thật có, cũng không thể nhận thức đã nhận biết là không thật có nên đạt đến thiền giải thoát, tam muội tam ma địa. Hợp lại, một khối liền đạt được như ý túc. Tâm được an trụ vững chắc rồi, nên có thể hội nhập khắp tâm của tất cả chúng sinh, tâm ấy không hề ngăn chặn, do thích các việc làm của ma. Bồ Tát không bị các việc ma làm cấu nhiễm, không bỏ cảnh giới của Phật. Đối với cảnh giới của ma thì tùy chỗ tạo tác mà hình hóa. Đối với pháp giới, xứ thì không bị lay động, thoái chuyển. Đối với cảnh giới của con người thì bồ thí giúp đỡ tất cả, đó là Bồ Tát. tinh tấn thực hành theo các pháp ở thế gian. <clears throat> Phẩm 7 hạnh Bồ Tát Bây giờ thiên tử Thu Chân lại hỏi Bồ Tát Văn Tù xin lỗi. Thế nào là hành tinh tấn của Bồ Tát? Xin Ngài về chúng tôi mà giảng nói. Văn Thù sẽ lại đáp. Này thiên tử, không có đối tượng hành, chính là hạnh cung kính thanh tịnh sâu xa, đều đã được an trụ là hạnh Bồ Tát đối với chỗ hiện có, không bị giảm mất. Đối với sự vắng lặng, ý tạo được sự tổng hợp. Ý giữa nơi đạo là hành không quên. <clears throat> Tâm ý bình đẳng là hành bố thí. Tâm ý nhu hòa là hành trì giới. Tâm ý tịch tỉnh là hành nhẫn nhục. Tâm ý không biến trễ là hành tinh tấn. Tâm, thân tâm vắng lặng là hành thiền định. Đối với pháp giới có thực hành mà không lắm nhiễm là hành trí tuệ. Tâm không tiên lịch là hành từ, không lìa bỏ tất cả chúng sinh là hành đại bi, xem ái dục là vô ngã, chỗ thực hiện đều không, là hạnh hỷ, an nhiên, vô niệm gọi là hạnh xã. Không nguyện sinh vào hàng trời, người là hạnh thiền định, biết được các việc là hạnh khổ trí, xem ấm như huyễn, nhận biết về duyên khởi, các loại do minh, hành là hạnh của diệt trí, phân biệt sự tịch diệt là hạnh của đạo tuệ, không ưa thích không có tích tụ là hạnh tạo nhân trí tuệ, biết rõ về tịch nhiên là hạnh của duyên tuệ. Đối với nghĩa lý luôn quyết đoán là hạnh kết hợp, nghĩa không chấp ở nơi chốn, dứt bật mọi ngôn ngữ, là hạnh dựa theo pháp, pháp giới không bị hủy hoại là hạnh dựa theo tịch diệt, danh sắc không thực có là hạnh của y báo, xen các pháp như âm thanh, như tiếng vang là hạnh theo hành dựa theo nghĩa, Thể hiện đủ các tướng tốt là hạnh nương nơi thân tuệ. Thân trang nghiêm đầy đủ tướng tốt là hạnh nương theo giới. Biết tâm người khác là hạnh của thiên nhãn, làm thanh tịnh các tội là hạnh của thiên nhĩ. Giới thanh tịnh sâu xa là hạnh của tha tâm thông. Các tội đã dứt trừ là hạnh của túc mạng thông. Phân biệt ba đường giữ là hạnh của thần túc. tâm được tự tại là hạnh vững chắc. Tâm không bị hủy hoại là hạnh chính yếu. Tâm không động, không lay là hạnh an lập. Tâm không kinh, không sợ là hạnh bình đẳng. Tâm thường nhớ nghĩ, không nương tựa là hạnh như hư không. Quan sát nhận biết hết thảy là hạnh như huyễn. Tướng trang nghiêm là hạnh như mộng. Tướng tốt dưới lòng bàn chân là hạnh ánh sáng. Tướng không tích tụ là hạnh ảnh tượng. Tướng không tham đắm là hạnh âm vang. Tướng của nghĩa quyết định là hạnh dọn nắng. Tướng tỉnh ngộ là hạnh không, tức phân biệt. Về thân là hạnh vô tướng. Tứ phân biệt về ý là hạnh vô nguyện, tướng phân biệt ba cõi là hạnh công hội ngộ. Tứ phân biệt cùng gặp nhau là hạnh hàng phục ma, tâm ý thức luôn tương quan với nhau là hạnh không đoạn mất ba ngôi báu bền chắc. Tất cả sự tăng trưởng là tướng của hàng thanh văn, là tướng của hạnh. <clears throat> tâm luôn hành hóa như vậy. Này tương tự đó là hạnh nơi con đường tu tập của Bồ Tát. Phẩm 8 phân biệt Bây giờ thiên tử tu chân hỏi Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Bồ Tát trụ nơi đạo, thuận theo hành đó là đã vượt hơn hàng thanh văn và bích chế Phật chăng? Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi đáp, đúng vậy này thiên tử, đúng như lời ông nói, hành của Bồ Tát thật sự vượt hơn các hàng thanh văn và bích chế Phật. Vì sao? Vì không tin chấp vào chỗ chấn đắc, cũng không chấp giữ các pháp, cũng không theo hành theo tám bậc, cũng không chấp nơi quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả a hàm, quả A-la-hán, quả bích chi Phật, cũng không chấp nơi Như Lai, không chấp nơi chánh đẳng giác, không chấp nơi Thế Tôn. Như vậy, này tiên tử, nếu không nhận biết điều ấy, không chấp đó là Bồ Tát thì chính là Bồ Tát, không có pháp thế tục nên chẳng phải pháp dâm dục, pháp giận dữ, pháp ngu si, pháp sinh tử, pháp niết bàn. Nếu không nhận biết điều ấy mà không chấp, đó là Bồ Tát chính thì chính là Bồ Tát. Thiên tử lại hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù xin lợi vì sao nói như vậy? Do nhân duyên gì mà Bồ Tát tinh chấn đạt đến Pháp Niết Bàn? Văn Thù sẽ lợi đáp, Này thiên tử, Bồ Tát tín hiệu các Pháp, tất cả đều vắng lặng. Ở trong dục không tham chấp, không tin theo đạo khác. Vì sao? Vì chỉ tin theo sáu Pháp Ba La Mật, tin rồi thọ trì để giải thoát mọi người bị trói buộc, thương cầu đạt được trí tuệ, ở trong sinh tử không sợ, ở trong Niết Bàn không nhà hải, đó là Bồ Tát hiểu Pháp chánh yếu. Thiên tự hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, thế nào là Bồ Tát có thể thọ chánh Pháp? Văn Thù sẽ lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát đối với tất cả Pháp mà chư Phật đã giảng dạy đều thọ trì, không bị Pháp thế gian lôi cuốn, chỉ lấy đạo Pháp làm lễ sống, đối vấn nơi ý nghĩa Pháp, không trụ nơi ái dục, tức đạt được diệu lực của giáo Pháp, không phải là uy lực của thế tục, đạt được đạt được được ý nghĩa của giáo Pháp, không chủ nghĩa của nhân của thế gian, tôn trọng giáo pháp, không tôn trọng pháp thế gian, đương theo giáo pháp, không dựa theo người, nói đúng chánh pháp, không nói lời phi pháp, trụ vào chỗ chánh pháp, không trụ vào chỗ phi pháp, nhờ pháp nên có được nhận thức thông suốt, xác đáng, không bị ngăn ngại, biết rõ các pháp, đạt được pháp tổng trì, ghi nhớ không quên, dùng bài thứ quý giá để thực hiện đầy đủ các việc nương vào tất cả pháp để được an vui, an trụ để pháp tự tại. Này tiên tử vì thế Bồ Tát phải hết lòng phụng trì Pháp chánh yếu. Tiên tử hỏi, thưa đại sĩ văn thù sư lợi, thế nào là Bồ Tát đạt được tám việc? Bồ Tát văn thù sư lợi đáp. Này tiên tử, Bồ Tát ra khỏi tám nhiễu tà, nhờ công đức thanh tịnh thực hành tám chánh đạo, đầy đủ sớn, nguyện nên được hòa nhập nơi đạo. Tất cả người đời ở trong tám nạn đều được an trụ vào đạo. Đối với những chúng sinh không ở trong tám nạn thì được làm thân nam, luôn nhớ nghĩ về tám điều giác ngộ, thương nguyện phát tâm Bồ Đề không xả bỏ, đạt được tám thiền giải thoát, đó là Bồ Tát đạt được tám việc. Thiên tử hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát chứng đắc quả Tu Đà Hoàng? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, Bồ Tát xem tất cả mọi người đều trôi nổi theo dòng nước sinh tử vào trong biển cả. Người có sức mạnh đi ngược dòng nước, đoạn trừ dòng chảy sinh tử, không hủy hoại bản nguyện, dứt trừ ba đường ác, khi tất cả chúng sinh đều đạt được nơi chốn an ổn, xa lìa mọi nẻo do dự về chân lý, an trụ vào tạng pháp của Đức Phật, vượt hơn đường đi của hàng phàm phu, đứng vững nơi pháp Phật, biết rõ bờ sinh tử, hướng đến cửa Niết Bàn đối với các thế giới là sâu xa đệ nhất, thường lập chí nguyện để hành theo đạo giải thoát, khiến mọi người hướng đến đạo Pháp, có thể hội nhập nơi đạo tràng, xem xét hiện tại, chỉ dạy trao truyền cho mọi người xa lìa sinh tử. Ở trong Pháp hữu vi, thể hiện và khen ngợi Pháp vô vi. Cùng vui thích bậc không thoái chuyển, đó là Bồ Tát chứng đắc quả tu đạo. <coughs> Thiên tự hỏi, tu đại sĩ văn thù sẽ lợi, thế nào là Bồ Tát chứng đắc quả tu đại hàm? Văn thù sẽ lợi đáp. Này thiên tử, Bồ Tát nhận biết tất cả Pháp trong đời vị lai, chưa xảy ra đi vào trong sinh tử cứu giúp tất cả, vì họ thuyết giảng khiến đạt đến giác ngộ, không chấp nơi Pháp hữu vi, cũng không chấp nơi Pháp vô vi, không thấy đến cũng không thấy đi, tuy có thì hiện đến, mà dứt hết ái dục tuy có thì hiện đi, mà hoàn toàn không tạo tác, đến không trái với chánh pháp. Đến mà không theo chỗ dụ của ma, đến thì chẳng tới đạo tràng, đi thì giữ gìn lời dạy của Phật mà thể hiện, nương theo chánh pháp, đều có giúp tất cả chúng sinh, khiến họ vượt qua vượt sâu sinh tử, được các pháp thần thông vững chắc, không gì có thể hủy hoại, đó là Bồ Tát Chân Đắc Quả Tư Đà Hàm. Tiên tự hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát chứng đắc quả A-na-hàm? Văn Thù Sư Lợi đáp, này tiên tử, tất cả đối tượng được nhận thức của Bồ Tát đều tiến triển, không bị các ấm ngăn che, không rơi vào chỗ điên đảo. Đối với sự tiến triển ấy không đến cũng không đi, hướng tiến triển ấy cũng không theo chỗ phi pháp mà giáo hóa, dứt mọi sợ hãi, không tâm dục, giận dữ si mê. Mọi sự hành hóa thì luôn vượt hơn, biến mạng các pháp Phật, công đức xưa nay bình đẳng không khác, hết thảy các việc làm đều hoàn tất lên được tọa ký, chỗ có thể làm mà không làm được, chỗ không được tồn tại, chỗ chúng sinh chưa đến, với đạo thì dùng trí tuệ để độ thoát, ánh sáng giác ngộ không nhờ người khác mà có, đó là Bồ Tát Chấn Đắc Quả Vị ana Na Hàm. Tiên tự hỏi, thưa đại sĩ, văn thù trả lợi thế nào là Bồ Tát Chấn Đắc Quả an La Hán? Văn thù trả lợi đáp, này tiên tử, Bồ Tát dứt bỏ mọi thứ sở hữu, chấn ngự tham dục, vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp. Đối với người nhiều giận dữ, dùng pháp giáo hóa để hàng phục, khiến người dứt mọi biểu hiện xấu ác. Đối với hạng ngu si, dùng pháp chỉ dạy khiến trụ vào lý không, thể đều thấy các pháp, luôn tinh tấn tu tập đối với pháp của chư Phật, tâm không ưa thích pháp thế gian. Tất cả mọi hội nhập đều là vô thường, đối với sự cúng dường là việc hơn hết. Ví như hoa sen không nhiễm bùng, các pháp là vô ngã nên không nắm giữ, cũng không có không thực có, Lưu nhớ nghĩ điều ấy mà thọ trì tất cả pháp, dùng trí tuệ phân biệt lý không, theo chỗ ưa thích của mọi người để khiến họ lập chí, chỗ nguyện từ đời trước đều được thực hiện đầy đủ, ý chí vững chắc không lệ thuộc nơi người khác. Tất cả lời nói tốt xấu đều thọ nhận, hoan hỷ, nên luôn quyết định chuyển hóa để hóa độ hết thảy chúng sinh. Đó là Bồ Tát cho đắc quả vị A-la-hán. Thi, thiên tự hỏi, thưa đại sĩ, văn thù sẽ lợi, thế nào là Bồ Tát hội nhập nơi hàng thanh văn? này văn thù sẽ lợi. Văn thù sẽ lợi đáp này thiên tử, Bồ Tát đối với những người chưa được nghe Pháp vì họ mà thuyết giảng, đó là thanh văn. Ở nơi thừa thanh văn không có lòng tin thì khiến tin tưởng. Đối với người chấp trước nơi các Pháp thì dùng Pháp không sinh, không khởi, giảng giải, khiến cho người nghe, khiến cho người chưa được nghe, chưa nghe được nghe. Đối với những người chuyên dựa và nhân chuyên thì giảng giải về lý không ngã, không nhân, khiến họ lãnh hội tu tập. Ở trong Pháp không thì giáo hóa tính chất rộng lớn của Pháp Phật. Chỗ tạo ra Pháp chính yếu, ví như hư không, khiến người nghe Pháp luôn tinh tấn, không bị chướng ngại, không thực hành theo Pháp người khác, tự mình thực hành thiền định, tất cả mọi âm thanh của quá khứ, vị lai hiện tại đều hiểu biết rõ, đã dứt bỏ mọi chỗ tạo nghiệp nên công đức đầy đủ, đạt được chỗ dụ về nghĩa của Pháp vô tận, biết hết ý nghĩa và mọi hành động của tất cả chúng sinh, dùng trí tuệ để thể hiện, dẫn dắt, tạo lợi ích, tùy theo sự ưa thích của họ để thuyết pháp, khiến họ thông tỏ, dứt mọi kiêu mạng, thường hành theo bản nguyện, đó là Bồ Tát có thể hội nhập vào hệ thanh văn. Tiên tử hỏi, Tư đại sĩ văn thù sẽ lợi thế nào là Bồ Tát chứng đắc quả vị bích chư Phật? Văn thù sẽ lợi đáp, Này tiên tử, Bồ Tát đạt được nhân chuyên phương tiện, biết các pháp không có ngã, không nhân, không tuổi thọ, không mạng sống, không có chủ tể, ma từ trang nghiêm, các pháp là hư giả không thật có, không có lệ thuộc, tướng trạng của nhân duyên. Thí dụ cũng như vậy, biết rõ các nhân duyên, lấy đạo làm sự sống, đối với giáo pháp luôn gắn bó cùng các pháp ba la mật, cùng với mọi sự chấn đắc, đối với việc thực hành bốn ân, nhằm dứt mọi kiêu ngạo, đó là thần thông diệu dụng, biết pháp do nhân duyên nên không chấp đoạn, không tin vào nghiệp ác, nghiệp khác. Giác ngộ đạo bình đẳng, chỗ tin thấy, nhận biết không trái ý mình, không theo công đức của các pháp nhỏ, xác lập pháp lớn, đương theo nhân duyên để thực hành tất cả pháp. Đó là Bồ Tát chứng đắc quả vị Bích Chi Phật. Thiên tượng hỏi, Thưa Đại sĩ Văn Thù trả lời, Bồ Tát làm thế nào để đạt đến quả vị Phật? Văn Thù trả lời, này thiên tử, Bồ Tát hiểu biết, hết thảy các pháp vốn vắng lặng, nhận biết tất cả vốn không thật có, biết rõ các việc làm xấu ác của cõi trời người, tâm ý nhầm độ chúng độ sinh, nên xa lìa chỗ an vui của một riêng mình. Vì sao? Vì Bồ Tát hiểu rõ các trí tuệ, tự mình biết rõ trí tuệ, hiểu các dục là không, từ thân cũng là không. Chỉ trong một niệm thì được giác ngộ, ngoài ra không bị một thứ gì khác làm lay chuyển, thể hiện vô số các việc như trên, đó là Bồ Tát chứng đắc đạt đến quả vị Phật. Tiên tự hỏi, thưa đại sĩ văn thù sư lợi, Bồ Tát làm thế nào để đạt đến quả vị Như Lai? vân Tù sẽ lại đáp. Này thiên tử, Bồ Tát dùng con đường của Như Lai để chứng đắc. Vì như là chắc thật không hề mất, như là tạo lập, như là bố thí, như là trì giới, như là nhẫn nhục, như là tinh tấn, như là thiền định, như là trí tuệ, như là phương tiện thiện xảo, như là thông tuệ, như là người, chẳng phải là người, Hiện làm người lập hành tu tập, đoạn trừ sinh tử, ở trong các hạnh đều vượt hơn hết, vượt qua mọi sợ hãi, đến bờ giác ngộ, đối tượng được vượt qua, không có bên kia, cũng không ở chỗ bên kia, cho đến bên này, cũng không ở chỗ bên này. Vì xưa nay tánh vốn thanh tịnh, nên vượt lên hai cõi, sẽ lìa chỗ tối tâm, thế đó bình đẳng. Đối với chỗ sáng tối sáng vượt khỏi chỗ tâm tối, Như Lai từ không mà đến, dứt trừ mọi cấu ế thì trở về nơi không. Đó là Bồ Tát đã đến quả vị Như Lai. Thiên tự hỏi, thưa đại sĩ văn thù sư lợi, thế nào là Bồ Tát được đạt được quả vị Thế Tôn, dứt sạch chốn sinh tử? Văn thù sư lợi đáp, này tiên tử, Bồ Tát tiêu diệt hết ái dục, vượt khỏi sinh tử trong ba cõi, đối với chỗ có thị hiện chỗ không, cứu độ muôn loài, hàng phục các ma, đối với các nơi chốn vui tố dễ tham đắm thì nên xa lìa, khiến họ buông bỏ gánh nặng ly hẳn khỏi những nơi chốn ấy, thấy khắp những chỗ sinh khởi các điều thiện ác, đã bỏ những chốn vui tích, bỏ tham châm, dùng tâm nhu hòa, tu tập các pháp thiền định, gắn liền với trì giới, thấy hết các thấy hết thảy chỗ ác, nên không vướng mắc, nhập vào các thân, biết tất cả mọi hình tướng, ở chốn sinh tử, dẫn dắt bố thí, tại mọi phước đức, thương vui thích cúng dường. <clears throat> lan tỏa khắp ba cõi cho từng chán bỏ, được mọi người trong ba cõi kính ngưỡng. Đó là Bồ Tát đạt được quả vị Thích Tôn. Thiên tự hỏi. Thưa đại sĩ, văn thù trả lợi thế nào là Bồ Tát đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác? Văn thù trả lợi đáp, này Thiên tử, Bồ Tát đối với năm tội ngũ nghịch, cũng như đối với chánh đạo tâm đều bình đẳng, cho nên tất cả đều giác ngộ bình đẳng. Đối bình đẳng đối với nhận thức và bốn thứ điên đảo, bình đẳng đối với các sự ngăn chế của năm ấm. Ổ ấm cái bình đẳng đối với đạo không sai khác, cho nên đều giác ngộ bình đẳng. Bình đẳng đối với dâm dục, nhận dỗ ngu si cùng với các dục, của bình đẳng đối với đạo, vì thế nên giác ngộ bình đẳng. Đối với pháp của phàm phu, pháp thích hợp tu tập, pháp không thích hợp tu tập, pháp của Bích Chi Phật, pháp của Bồ Tát đều bình đẳng đối với đạo. Vì thế nên giác ngộ bình đẳng, đó là Bồ Tát đã đến quả vị chánh đẳng, chánh giác. Thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù sẽ lợi, thế nào là Bồ Tát đạt đến quả vị Thế Tôn? Văn Thù sẽ lợi đáp. Này, thiên tử, Bồ Tát dạy dỗ người đời, khiến họ dứt bỏ mọi thứ tham sân si phát sinh công đức, vì họ chuyện pháp luân. Đối với người nghe giáo pháp đều khiến đều phụng trì, chỉ rõ chỗ phi pháp, vì họ chỉ dạy giáo pháp giải thoát, giáo pháp từ bi, giáo pháp khắp tam thiên đại thiên thế giới, giáo pháp được mọi người nơi thế gian tôn kính, làm chỗ quy về cho tất cả chúng sinh, làm đèn sáng cho tất cả mọi loài, làm ánh sáng tột bậc trong tất cả mọi thứ ánh sáng, làm sự vắng lặng là hơn hết trong tất cả mọi sự vắng lặng, khi tất cả mọi loài dứt hết tưởng chấp, dứt sạch mọi nghi ngờ chánh pháp, nuôi dưỡng, cứu giúp làm tăng trưởng các thứ công đức, được các hàng chuyển luân, tứ thiên vương, tất đại hoàng nhân, phạm vương lễ kính. Dù bị người ngu coi thường mà không hề oán giận, được người trí khen ngợi, không lấy làm vui mừng. Tâm luôn bình đẳng như hư không. Đức Thế Tôn là bậc tối thắng trong thế gian, đó là Bồ Tát đã đến qua vị Thế Tôn. Thiên tự hỏi, Thưa Đại sĩ Văn Thù trả lời, thế nào là Bồ Tát hội nhập vào Pháp của hàng phàm phu? Văn Thù trả lời đáp, này thiên tử, Bồ Tát đối với chỗ hành của tất cả mọi người, dùng phương tiện thiện xảo để thể hiện, tạo sự ứng hợp với họ mà không biết rõ, không bị đắm nhiễm vì thế Bồ Tát hội nhập vào Pháp của hàng phàm phu. Thiên tử hỏi, Thưa Đại sĩ Văn Thù sẽ lời, thế nào là Bồ Tát hội nhập vào Pháp tham dục? Văn Thù sẽ lời đáp, này thiên tử, Bồ Tát luôn theo thức, dốc hết tâm lực nhằm đạt được Pháp Phật, thường hết mực mong muốn để thành tựu tự thân như là thân như lai, đem tâm từ hướng đến tất cả chúng sinh, ban bố không hề giận dữ vì thế, Bồ Tát hội nhập vào Pháp tham dục. <clears throat> thiên tử hỏi, thưa đại sĩ Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát hội nhập vào Pháp sân hận? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử Bồ Tát, đối với một trong một việc mà thấy đủ 18 việc, xem hai thừa chỉ là phương tiện, ở trong Pháp hữu vi thì hiện ái dục, ở trong ác dục, tâm không đám nhiễm, vì sao vì nhầm giáo hóa tất cả chúng sinh, vì thế nên Bồ Tát hội nhập vào Pháp sân hận. Thiên tử hỏi, Thưa đại sĩ Văn Thù trả lợi thế nào là Bồ Tát hội nhập vào Pháp ngu si? Văn Thù trả lời đáp, này thiên tử, không có hiểu biết đúng đắn gọi là ngu si, đối với các pháp giới, định, tuệ, chẳng biết cũng chẳng hiểu, không thực hành, cũng không tạo tác, không cũng không bỏ rơi. Vì thế nên Bồ Tát hội nhập vào Pháp ngu si để giáo hóa họ. Thiên tử hỏi, Thưa đại sĩ Văn Thù trả lợi thế nào là Bồ Tát hội nhập vào Pháp sinh tử? Văn Thù trả lời đáp, này thiên tử, Bồ Tát đối với sinh tử không hề lay động. Vì sao? Vì cầu đạt Phật đạo cho nên an trụ vững chắc, không chuyển. Tất cả các ma không thể tùy tiện quấy phá. Đối với tất cả các hành không còn vướng chấp. Bình đẳng đối với sinh tử cũng như bình đẳng đối với Pháp Phật. Không ưa thích Pháp nhỏ mà giúp cầu Pháp lớn và luôn an trụ. Vì thế nên Bồ Tát nhập vào Pháp sinh tử. Thiên tử hỏi, Thưa đại sĩ văn thù sẽ lợi, thế nào là Bồ Tát nhập vào Pháp Niết Bàn? Văn vâng, thù sẽ lại đáp, này thiên tử, Bồ Tát noi theo các tập tục mà thể hiện con đường Niết Bàn, biết rõ về nguồn gốc của tất cả Pháp, mà diệt trừ, ở trong Niết Bàn hành hóa mà không trụ vào Niết Bàn, ở nơi Niết Bàn hành hóa nên không bỏ Niết Bàn. Do đó Bồ Tát hội nhập vào Pháp Niết Bàn. Phật thuyết tu chân thiên tử kinh quyển 4, phẩm 9, kệ tán. Thiên tử tu chân lại hỏi, tôi đại sĩ Văn Thù sửa lợi, Bồ Tát làm thế nào đạt được trí tuệ thiện xảo, tôi tại đi vào thế tục để giáo hóa chúng sinh. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù sửa lợi, vì thiên tự tu chân mà nói kệ tán thán Tâm không vướng chấp ái dục, chỉ luôn cầu đạo vô thượng, ý tu tập mắt thấy rõ, đó là tướng của trí tuệ. Khi hết thảy đều phát tâm, thường lập chỉ nguyện nơi đạo, tâm với đạo không xa lìa. Như vậy là tướng thiện xảo, tất cả người cũng không người có trí tuệ hiểu biết rõ, đã an tịnh chốn vắng lặng. Đó gọi là tướng trí tuệ. Các chúng sinh do tụ họp, thọ các thân đều chấp có, dùng đạo đức giáo hóa họ, đó chính là tướng thiện xảo. Thân vốn không cũng như vậy, nơi gốc không chẳng còn chấp, tu ba giải thoát thanh tịnh. Như vậy là tướng trí tuệ. Mọi vật dụng đều ban cho, đầu, mắt, thân và ngọc báu. Vì chúng sinh lập thệ nguyện, đó gọi là tướng thiện xảo thích ở chốn vắng thanh tịnh, đối với giới không kiêu mạng, thân miệng ý cũng dứt bạc. Đó là tướng trí tuệ, tự thân giới đều đầy đủ, khuyên người, khuyên tán thán người trì giới. Phật thành tựu đều từ giới, đó gọi là tướng thiện xảo. Không có nghĩa, đạt nhẫn nhục, tất cả đại cũng đều không, thân miệng ý không lỗi lầm, đó chính là tướng trí tuệ, chẳng do thân miệng tạo nghiệp. Tâm như thế không loạn động, tất cả pháp đều tịch tỉnh. Như vậy là tướng thiện xảo. Với mọi người thường nhẫn nhục, dù nhục mà hay đánh đập, cứu tất cả không thương không bỏ, đó chính là tướng trí tuệ. Tin hiểu về các phước đức, đều khiến khích cho mọi người, thường sát kỹ hành đúng đạo. Như vậy là tướng thiện xảo, luôn thực hành pháp tám muội để diệt trừ mọi ái dục, thường thu tập không nắm nhiễm, đó gọi là tướng trí tuệ. Bỏ tất cả để hành thiền, khắp mọi nơi đều hành hóa. Thương dẫn dắt cho muôn loài, đó gọi là tướng thiện xảo. Chẳng ở bên này, bên kia, chỉ ăn trụ nơi trung đạo. Mọi kiến chấp nên xa lìa, đó chính là tướng trí tuệ. Đối với không chẳng chán đủ, đó gọi là hiểu về không. Thương, cứu giúp hết mọi loài, đó chính là tướng thiện xảo. Pháp vô tướng mới thấy Phật, thấy bình đẳng như hư không, nơi sắc tướng không chỗ trụ. Đó gọi là tướng trí tuệ, là cúng dường vạn ức Phật, là cúng dường các thế tôn, thảy đều được tướng tốt Phật. Đó gọi là tướng thiện xảo. Pháp thanh tịnh không dâm dục, thấy bình đẳng như hư không. Pháp như vậy không chấp giữ. Đó gọi là tướng trí tuệ. Để ăn trụ nơi Pháp giới, chỗ tạo lập luôn trọn vẹn. Ở nơi ấy không lay động, đó gọi là tướng thiện xảo. Các chúng sinh không thể biết, nghĩa Pháp ấy cũng như vậy xét cội nguồn thấy đều không, đó gọi là tướng trí tuệ, không chỗ sinh, không chỗ diệt. Đều hiểu rõ tất cả Pháp, cũng không đến, cũng chẳng đi, đó gọi là tướng thiện xảo. Chỗ sinh ra thường an ổn, không sắc dục nơi nắm ấm, thường cứu giúp các chúng sinh, đó gọi là tướng trí tuệ. Thường tu tập chúng vắng lặng, không tạm nghiệp Pháp vô ngã, luôn tu tập Pháp thiền định, đó gọi là tướng thiện xảo. Nơi sấm làng và thành thị, lời dịu dàng để giáo hóa, thuyết giảng pháp không mỏi mệt, đó gọi là tướng trí tuệ. Trong ba đời không khiếp sợ, chốn khổ vui không chỗ trụ, điều phục thân được thanh tịnh, đó gọi là tướng thiện xảo. Trong đại chúng tâm an định, với lo buồn cũng như vậy, đều hiện thân vào chỗ ấy, đều, đó gọi là tướng thiện xảo. Đã thực hành tuệ vô ngại, thường không chấp vào danh tự, như hư không bạc ngôn ngữ, đó gọi là tướng trí tuệ. Trong ái dục thường hiện thân, trao truyền pháp cho mọi người, thương tán tán ngôi tam bảo, đó gọi là tướng thiện xạo, dùng thần thông tạo công đức, tu tam muội điều phục tâm. Mọi cư xử không phân biệt, đó gọi là tướng trí tuệ, đủ thần thông hiện biến hóa, liền đi đến ức cõi nước, thường cúng dường ức đức Phật, đó gọi là tướng thiện xảo, xem ấm cái như mộng huyễn, nơi ái dục không lắm sắc diệt hết thảy các chúng ma. Đó gọi là tướng trí tuệ, nơi chúng ma mà thị hiện, thị hiện rồi liền xa bỏ, ở trong ấy độ chúng sinh. Đó gọi là tướng thiện xảo. thương gần gũi cửa giải thoát, đạt không cho tướng vô nguyện, giúp bố thí chỗ cần trí. Đó gọi là tướng trí tuệ. Với người giữ không giận hại, không ngu si được trí tuệ, ngã vô sinh không tăng trưởng, đó chính là tướng thiện xảo, mà việc làm đã hoàn tất thường tu tập theo trí tuệ là được các ba la mật, đó gọi là tướng trí tuệ. Tuy thị hiện tham dục si, dù trái nghịch với tuệ căn, cũng nhằm cứu giúp tất cả, đó gọi là tướng thiện sao, được bình đẳng như Niết Bàn, nên diệt trừ mọi tạp loạn, đã hằng phục được ba cõi, đó gọi là tướng trí tuệ. Ở nơi đời sinh tử này, mọi người đều là bạn bè, bè bạn, ta phước đức không chán đủ, đó gọi là tướng thiện xảo, tam thánh đạo được tịch tịnh, đó gọi là tuệ Bồ Tát. Trí tuệ cùng phương tiện khéo, theo thừa này được thành Phật. Hành đủ trí tuệ và phương tiện, cũng không sinh cũng chẳng có, tướng trí tuệ và phương tiện, được trí tuệ không kiêu mạn, trí tuệ phương tiện, thiện xảo, lưu hành theo cùng thực hành, như một xe hai bò kéo, hiểu động pháp không gì hơn. Phẩm 10 nói về các thứ đạo. Thiên tự chùa chân lại hỏi Bồ Tát Văn Tù sẽ lợi. <clears throat> Những gì được gọi là con đường tu tập. Văn thù trả lời đáp, này thiên tử, nơi chốn của ta là con đường tu tập. Từ Bồ Tát Văn thù trả lời, nơi chốn nào là nơi chốn của con đường tu tập? Đáp, này thiên tử, tịch tỉnh là, là nơi chốn của con đường tu tập. Thiên tử hỏi, thưa Bồ Tát Văn thù trả lời, nơi chốn nào là tướng của con đường tu tập? Văn thù trả lời đáp, này thiên tử, hư không là tướng của con đường tu tập. Thiên tử hỏi, nơi chỗ nào là chỗ dừng lại của con đường tu tập? Văn thù trả lời đáp, hư không là chỗ dừng lại của con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát phân tù số lợi, con đường tu tập do ai lập nên? Đáp, này thiên tử, con đường tu tập từ các pháp lập nên. Hỏi, thưa Bồ Tát phân tù số lợi, nơi chốn nào là gốc của con đường tu tập? Đáp, này thiên tử, bình đẳng là gốc của con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát phân tù số lợi, thọ trì pháp gì gọi là con đường tu tập? Đáp này thiên tử, thọ trì pháp vô ngã, pháp vô nhân là con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nơi chốn bình đẳng, nơi chốn nào bình đẳng với con đường tu tập? Đáp, này thiên tử không có chỗ sinh, không có chỗ khởi, đó là con, đó là nơi chốn bình đẳng với con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, con đường tu tập đi đến nơi chốn nào? Đáp, này thiên tử, con đường tu tập đi đến các hành trong tâm của tất cả chúng sinh, vì sao việc không có chỗ đi, cũng không có chỗ đến. Hỏi thưa Bồ Tát văn thù sư lợi. Con được tu tập từ nơi chốn nào phát sinh? Đáp, này thiên tử, Đại Bi là nơi chốn phát sinh của con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát văn thù sư lợi, vì sao tâm Đại Bi là chỗ phát sinh của con đường tu tập? Đáp, này thiên tử, độ thoát cho tất cả gọi là Đại Bi và là nơi phát sinh của con đường tu tập. Hỏi, thưa Bồ Tát văn thù sư lợi, con được tu tập từ cái gì để cầu đạt giải thoát? Đáp này thiên tử, con được tu tập từ nơi tất cả ái dục để cầu đạt giải thoát. Hỏi thưa Bồ Tát Văn Tù xin lợi, thế nào là từ nơi ái dục có thể sinh ra con đường tu tập? Đáp này thiên tử, thực hành, làm thanh tịnh tám con đường chân chánh nên phát sinh con đường tu tập. Hỏi thưa Bồ Tát Văn Tù xin lợi, vì sao thực hành tám con đường chân chánh là cùng hợp với ái dục? Đáp, này thiên tử đúng vậy, tám con đường chân chánh đều cùng với ái dục. Thiên tử, ông nên tán tháng sự thanh tịnh của con đường tu tập, diệt trừ hết tham dâm, giận dữ ngu si, gọi là đạo, Giống như giống sự thực hành ái à, dục, sự thực hành đạo cũng như vậy. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, trong sự thực hành ấy chỗ tạo tác như thế nào mới thuận hợp với đạo? Đáp này thiên tử, ở trong chỗ thực hành ấy không bị ái dục lôi cuốn, không gắn liền với sinh tử, không thủ đắc niết bàn, chỗ thực hành của con đường tu tập luôn thuận hợp với đạo. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, thế nào là chỗ thực hành của Bồ Tát? Đáp, này thiên tử, đối với 62 thứ kiến chấp, bốn thứ điên đảo, năm thứ ngang che, hành giả không bị các thứ ấy chi phối, đó là chỗ thực hành của Bồ Tát. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lại, sự việc đó là thế nào? Đáp, này thiên tử, Bồ Tát dùng phương tiện tiện xảo, hội nhập khắp nơi trốn nhằm cứu độ tất cả chúng sinh, hết tại chỗ tìm cầu, để dựa theo các sự nhận biết về ái dục, về trốn điên, về bốn điên đạo để cầu đạt. Vì sao vì tất cả đều từ trong đó mà phát sinh? nên đối với sự cầu đạt hết thảy không bị vướng mắc nơi chủ thể nhận thức và đối tượng được nhận quá dục. Bốn điển đạo cũng không bị vướng mắc, chẳng phải là tất cả sự nhận biết cũng là tất cả sự nhận biết, vì sao vì từ vì nhằm cứu độ, cứu giúp độ tất, hết thảy môn loài. Như vậy này tiên tử, nên biết con đường tu tập của Bồ Tát ở trong ái dục để cầu đạt. Tiên tử lại hỏi, Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát chẳng nói, chẳng từ nơi ba cửa giải thoát mà cầu đạo sao? Đáp này tương tự Bồ Tát không thể từ nơi không mà thành đạo, cũng không thể từ nơi vô tướng vô nguyện mà thành đạo. Vì sao? Vì ở trong đó không có tâm, ý thức, mọi niệm đều vắng lặng, không có tâm ý thức và niệm giấy khởi nên mới thành đạo. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cho thực hành như thế nào gọi là đạo? Này, đáp này thiên tử, si mê cùng với đạo đều bình đẳng, đạo cùng với si mê bình đẳng, thực hành sự bình đẳng, đó gọi là đạo bình đẳng, chánh kiến bình đẳng với tà kiến, chánh niệm bình đẳng với tà niệm, chánh ngữ bình đẳng với tà ngữ, chánh mạng bình đẳng với tà mạng, chánh nghiệp bình đẳng với tà nghiệp, chánh phương tiện bình đẳng với tà phương tiện, chánh tư duy bình đẳng với tà tư duy, chánh định bình đẳng với tà định. Hỏi, thưa Bồ Tát Văn Tụ Sẽ Lợi, thế nào là chánh kiến bình đẳng với tà kiến? Đáp, này, thiên tử tất cả đều bình đẳng, như nơi hư không đều bình đẳng với tịch tỉnh. Hỏi thứ Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, hư không cùng với tịch tỉnh có gì sai khác nhau? Đáp, này thiên tử, hư không không không bình đẳng với hư không bình đẳng, thật sự có gì khác nhau chăng? Thiên tử nói hư không không bình đẳng, với hư không bình đẳng thật sự không có khác nhau. Bồ Tát Văn Thù sẽ lại bảo, đúng vậy, thiên tử, Hư không và tịch tỉnh bình đẳng cũng như vậy. Thiên tử lại hỏi, Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là chỗ thuyết giảng về sự bình đẳng mà lại có tán thán về sự sai khác? Này thiên tử, giúp mọi tư tưởng, nhân nơi sự tạo tác mà sinh kiêu mạng, nên dẫn đến sự khen ngợi, tán thán có sai khác, giả sử tư tưởng đều dứt bạc, do nơi chỗ tạo tác mà sinh kiêu mạng, hiện tướng về nghĩa ấy là không sai khác. Ví như vạn dòng sông chảy trong thiên hạ, có bốn con sông, mọi thứ đều có tên gọi, đồng đổ về biển cả thì hợp là một. Vị, vì sao vì không có sai khác? Như thế này tiên tử, người không hiểu rõ pháp giới nên cho rằng có sai khác, người hiểu rõ pháp giới nên không có sự sai khác. <clears throat> Thưa Bồ Tát Văn Thù sư lại pháp giới ấy có thấy biết được rằng Này tương tự pháp giới không thể thấy biết được. Vì sao? Vì là chỗ hợp tụ của tất cả các pháp. Nên đối với Pháp giới chẳng nhận biết về tướng. Đối với Pháp giới ấy mà dân nghĩ bình đẳng thì đạt được trí tuệ trong ba đời. Đó là nơi trốn của Pháp giới. tôi bỏ tâm phiền não, không do dự, đó là nhận biết về nơi trốn. Người nói lời tạp loạn thì không nhận biết về nơi trốn ấy. Này thiên tử, nhờ vào các hình tượng vô sắc nên đều thấy các sắc. sắc này cũng không, bình đẳng như hư không. Như thế này thiên tử, đối với Pháp giới đều hoàn toàn thanh tịnh, không chút câu ế. Như tấm gương sáng thấy rõ diện mạo hình tướng, Bồ Tát đều thấy tất cả Pháp. Các Pháp này và Pháp giới đều bình đẳng, thanh tịnh như hư không. Thưa Bồ Tát Văn Thù trả lời, Bồ Tát làm thế nào để đạt được trí tuệ biện tài? Này, thiên tử Bồ Tát dùng trí tuệ để quan xét thân không, không gián đoạn, ở nơi các chỗ nhận biết tự hiện thân, với tất cả mọi người đều thuyết pháp vô thường, khiến họ xa lìa chỗ chấp nơi thân này. Đó là Bồ Tát đạt được trí tuệ biện tài, nhận biết mọi sự hiện có không, đối với tất cả đều không thật có, Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, làm thế nào Bồ Tát phân biệt được các pháp? Này thiên tử, nhận biết chỗ có thân, không thân là phán lặng, không sai khác, như thế là Bồ Tát phân biệt được các pháp. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát được tôn sơn là bậc cao đạo, bậc đạo sư? Này thiên tử, Bồ Tát đối với pháp thì không trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiên tử như thế, tức Bồ Tát được tôn sơn là bậc đạo sư. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nếu là thế nào là Bồ Tát được biết được một việc mà thấu rõ vô số việc. Này thiên tượng Bồ Tát đối với chỗ không tư tưởng mà không hề dao động, cho nên Bồ Tát biết một việc mà thấu rõ vô số việc. Thưa Bồ Tát văn tù sẽ lợi Bồ Tát có thể thể hiện hội nhập vào ba pháp chân. Ba pháp ấy là ba đẳng nơi chánh pháp, hội nhập vào nơi chẳng phải chánh pháp, hội nhập vào tạp pháp. Này thiên thượng Bồ Tát đối với chánh pháp, mà hội nhập vào pháp Phật đối với nơi chẳng phải chánh pháp, hội nhập vào quả vị thanh văn và bích thiên Phật. Đối với tà pháp thì hội nhập vào đó để cứu độ chúng sinh. Thưa Bồ Tát Văn Thù xin lợi Bồ Tát có thể an trụ ở chỗ vắng lặng là có thể an trụ nơi chỗ loạn động chăng? Này thiên tử, Bồ Tát cần an trụ vào nơi vắng lặng. Thưa Bồ Tát Văn Thù xin lợi do đâu mà nói như thế, cớ sao lại đi vào chỗ loạn động? Này thiên tử, do chỗ loạn động nên thể hiện an trụ để giáo hóa chúng sinh khi họ đạt được sự vắng lặng. Vì sao? Vì thương yêu tất cả loài. <clears throat> Này thiên tử, vì sự giải thoát của hàng thanh văn chỉ là tự mình, do đó đạt đến chỗ vắng lặng, còn Bồ Tát thì không thể hiện vào trong đó nữa. Có sự loạn động đều là chưa đạt được đạo. Nếu Bồ Tát cần thể hiện nơi ấy để hóa độ họ. Thưa Bồ Tát Văn Thù xin lợi, là như vậy để được được vắng lặng hay vẫn còn loạn động. Này thiên tử tôi không có loạn động, lại cũng không có vắng lặng. Thưa Bồ Tát Văn Thù xin lợi, vì sao nói như thế? Này thiên tử tôi chưa có chỗ đạt đến, cũng không có chỗ chứng đắc nên chặng vắng lặng, đối với sự vắng lặng, không phải chốc lát, cũng không nhất thời, luôn dựa vào sinh tử để tu tập. Thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, giáo nói Pháp này là nhằm hàng phục cảnh giới của ma chăng? Này thiên tử đúng vậy, như lời nhân giả đã nói, tuyết giảng Pháp này là nhằm hàng phục cảnh giới của các ma. Vì sao? Này thiên tử, giảng Pháp như thế là không lìa nắm ấm, cũng không bỏ ái dục, không giấy khởi sự phân biệt và chấp vào nẻo giải thoát để hàng phục các ngoại đạo. Vì sao này thiên tử? vì tất cả các hành của ngoại đạo không theo đúng như trên, vì để, chứng, vì để đứng vững nơi chánh pháp, vì nhằm đạt được trí tuệ sáng suốt để chuyển pháp luân, vì để đoạn tất cả các thứ kiến chấp. Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, giả nói Pháp này thì có bao nhiêu người nhận biết được Pháp thế gian? Này thiên tự không có thế gian nên không có sự tối tâm, đó là chỗ tạo tác của Pháp thế gian. Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, người đời lãnh hội Pháp này mà được giải thoát, phải chăng là rất khó gặp. Này thiên tử, người không nhàm chán sự ràng buộc ở thế gian, để mới tin pháp này là giải thoát. thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, nhàm chán sự ràng buộc ở thế gian là gì? Này thiên tử, xa lìa tham dục nhận dưỡng ngôi si từ bỏ ái dục, nhận biết khổ mà mong cầu giải thoát đó là nhàm chán sự ràng buộc ở thế gian. Thưa Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, người nào không nhàm chán sự ràng buộc ở thế gian? Này thiên tử, bình đẳng đối với tham dục nhận dưỡng ngu si, bình đẳng với ái dục, bình đẳng với giải thoát đó là không nhàm chán sự ràng buộc ở thế gian. Lúc đó tại Pháp hội, trong chúng hội nghe Pháp này, Thái đều rất vui mừng. Ở giữa hư không bổ xuống hoa trời và hương chiên đàn, chư thiên cũng lại đem y phục chứa đầy các thứ hương hoa, tung rải lên chỗ Phật và Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi. Là tấu nhạc đàn ca để cúng dường Phật, trong ngàn ức chư thiên dùng âm thanh êm dịu để tán thán Đức Phật. Nơi hư không, họ sẽ lại y phục, sự vui mừng càng tăng gấp bội, cho là hết sức may mắn mới được lãnh hội pháp này. Bây giờ tất cả mọi người trong chúng hội theo sự biến hóa này đều dùng hương hoa y phục tung rải lên Đức Phật và Bồ Tát Văn Thù trả lợi đó cùng thưa. Bà Thế Tôn, người nghe pháp này mà không tin hiểu thì không gặp được Phật. Người cho rằng pháp này chẳng phải là lời Phật dạy thì chẳng phải là người xuất gia thọ đại giới. Người không thích độc tụng là không tư in. Tin ưa thì chẳng phải là sa môn, tu phạm hạnh. Người hạng người không tin pháp đó thì không có bốn đức, cũng không có danh sân. Vì sao? Vì nơi tâm còn do dự lo sợ, Người nghe Pháp ấy là Bậc Đại Bồ Tát có đức tin, đầy đủ công đức tối thượng của Bậc Bồ Tát, vì đã đoạn hết sinh tử, bậc đức các đường ác, trong quá khứ hiện tại bị lai ở chỗ Đức Phật Thế Tôn, Đức thọ trì Pháp này. An trụ kiên cố, nhờ nghe Pháp ấy nên được giải thoát. Người nào thọ trì độc tụng, vì tất cả chúng sinh giải nói về nghĩa này, thì đó là người trì giới thanh tịnh đầy đủ, được gặp Phật, là bậc chuyển Pháp Luân, là sa môn tu phạm hạnh, là người xuất gia tòa đại giới, là người chấn đắc, là người có danh sân. Bây giờ thưa tôn, ở trong đại chúng khen ngợi, lành thay lành thay. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông nên đọc tụng thọ trì pháp này, diễn giảng rộng cho tất cả chúng sinh. Khi thuyết giảng kênh này, có 62 là do tha người xa lìa, mọi phiền não cố uế, chứng đáp pháp nhãn thanh tịnh. 8 ngàn tỳ kheo dứt hết các lậu hoặc tâm được giải thoát. ba vạn Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cầu đạo quả vô thượng chánh đảnh chánh giác. năm vạn Bồ Tát chứng đáp pháp nhẫn vô sinh. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc khi nhân giả được thành Phật thì tất cả Bồ Tát cùng chư vị trong chúng hội này đều sẽ cùng phụng trì Pháp ấy. Người nghe tọa trì kinh thâm diệu này, thì Bồ Tát Di Lặc sẽ tạo ký cho. Đức Thế Tôn lại bảo hiện giả này, ông nên biên chép tọa trì độc tụng Pháp này và giảng thuyết rộng cho tất cả chúng sinh. hiện giả An bạch Phật, con xin tọa trì. Rồi thưa Phật, kinh này tên gọi là gì và phải phụng trì như thế nào? Đức Phật dạy kinh này tên là sự thứ hỏi của chư của thiên tử tu chân cũng gọi là sự trả lời của Bồ Tát Văn Tù Sư Lợi, cũng gọi là đoạn trừ tất cả các pháp nghi ngờ, cũng gọi là trí tuệ phương tiện, đều hội nhập vào khắp pháp của tất cả chư Phật, ông nên phân biệt soi sáng, trao truyền cho người, ghi nhớ kỹ để, thọ trì, để họ thọ trì. Khi thuyết giảng pháp này thì vô số, cõi nước không thể kể hết trong tâm thiên đại thiên thế giới đều hiện đủ sáu cách chấn động. Phật nói cái này rồi, Bồ Tát Phân Thù sẽ lợi, tiên tử tu chân, Bồ Tát Lạc Hiền Giả A Nan và đại chúng, chư thiên, loài người,